giới tịnh hảo Kama Vachara Kiriyachittani Chánh văn 17 So manasahagatang nhà nasam bajutang asang karikang ekang mười tám so manasahagatang nhà nasam bajutang asasang karikang ekang mười chín so manasahagatang nhà nawit phát sanh kha vít căng e căng 20. So manasaga tăng nhà nó vít pa dút tăng sát sanh kha vít cam e căng 21. Upekha saga tăng nhà nó sanh ba dút tăng sát sanh kha lâm e căng 22. Upekha saga tăng nhà nó sanh ba dút tăng sát sanh kha vít cam e căng 23. Upekha tăng Nha Naprit Payutang Sasankarikang Ekang 24 Upekha Sayatang Nha Naprit Payutang Sasankarikam Ekang Tỷ Ý ma ní Athapi Sahi Tú Cá Kama Quá Chá Rá Kriya Chitta Ní Na Má Ít E Văn Sắp Bát Tha Pikatu Visati Visati Sahi Tuka Kama Vajara Kusala Vipaka Kriya Chitta Ní Samatta Ní một Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ hai Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ ba Tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ 4. Tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ 5. Tâm duy tác thọ xã hợp trí vô trợ 6. Tâm duy tác thọ xã hợp trí hữu trợ 7. Tâm duy tác thọ xã ly trí 8. Tâm duy tác thọ xã ly trí hữu trợ Những tâm này là tâm duy tác dục giới hữu nhân Như vậy tổng cộng có tất cả 24 tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân gồm tâm thiện tâm quả và tâm lưu ý thứ tự trong chánh văn Pali ghi từ 9 đến 16 theo lượt kê 24 tâm dục giới tình hảo bản dịch ghi từ 1 tới 8 là thứ tự riêng trong đề tài tâm di tác dục giới tình hảo chú thích Cũng như tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo được chia làm 8 dựa trên ba yếu tố, thọ hỷ hay thọ xã, hợp trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo là tâm hành xử của chư vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não. Kể cả Đức Phật toàn giác Giống như tâm thiện dục giới tịnh hảo, đây là thứ tâm đa nhiệm của các bậc không còn lậu hoặc. Ngoài những lúc nhập thiền, các ngài sử dụng tâm duy tác, dục giới tịnh hảo cho những sinh hoạt hàng ngày, kể cả hạnh nguyện, độ sanh như thuyết pháp, hợp tăng, khất thực, trì bình. Sự trình bày tâm duy tác dục giới tịnh hảo cho chúng ta biết nhiều về tâm thái của chư vị thánh chư vị thánh nhân hoàn toàn giải thoát một điều rất khó hiểu hết đối với phàm nhân thuật ngữ ký ri giá chích tá ở đây là tâm duy tác mang ý nghĩa là chỉ có hành động nhưng không có quả báo dịch như vậy không hoàn toàn ổn thỏa khi định nghĩa các tâm duy tác vô nhân có nghĩa là chỉ làm việc máy móc chứ không tạo quả hết nha chị ơi Cũng cảm ơn cô Như Pháp Nghe chưa cô, cô Như Pháp Dạ con xin đọc lại ạ Thuật ngữ kia ký giá Tiếp tá ở đây dịch là tâm vi tá Mang ý nghĩa chỉ có hành động nhưng không có quả báo Dịch như vậy không hoàn toàn ổn thỏa khi định nghĩa các tâm vi tác đương nhân có nghĩa là chỉ làm việc máy móc chứ không tạo quả. Ngày xưa, nhà tình sự dịch ký lý giá chiết tá là tâm hạnh hay tâm đại hạnh để cho hành xử của các vật ứng cúng chữ hành rất đẹp đó giống như trong ừ. hạnh nguyện chỉ sống vì cuộc đời không vì tự ngã nhưng chữ này cũng lấn cấn với tâm duy tác vô nhân nói trên về sau này ngài chọn chữ tâm tố chữ tố cũng để chỉ cho hành động đơn thuần như tố nhân là làm người trên phương diện văn tự thì chữ này có thể nói là gần nhất để dịch từ dựng ký ví giá giáo trình này chọn chữ tâm duy tác thay vì tâm tố vì dễ nhớ dễ hiểu hơn đối với phần đông hai thứ tâm duy tác có thứ tâm duy tác vô nhân chỉ đóng vai trò cơ năng là hai tâm kháng ngũ môn và tâm kháng ý môn mà phàm hay thánh đều có. Tâm sinh tiếu cũng là tâm duy tác vô nhân. Các tâm duy tác hữu nhân có vai trò xử lý cảnh của bậc vô lậu. Riêng tám tâm duy tác dục giới hữu nhân có thể nói là đóng rất nhiều vai trò. Chữ dục giới ở đây chỉ để nói là thứ tâm không thuộc về thiền sắc và thiền vô sắc còn hạt như mầm đã chết tâm phàm phu hay các bậc thánh hữu học khi xử lấy lý cảnh dùng bằng tâm thiện hay tâm bất thiện đều tạo quả nếu gặp điều kiện thích hợp bởi vì còn nằm trong dòng cương tỏa của vô minh và ái chứ vì vô lậu ứng cúng vì không còn vô minh và ái nên tất cả hành xử đều không tạo quả tốt xấu tất nhiên các ngài không làm những việc bất thiện như sát sanh trộm cắp ngay cả khi có làm việc lành như thuyết pháp lễ phật cũng không tạo quả tốt pháp sư giác chánh đề cập điều này dùng thí dụ như hộp bắp đã luộc trước khi phơi khô, có gieo xuống thì cũng không mọc. Cây bắp khác, thì mầm đã chết. Kinh Pháp Cú có Phật ngôn mô tả điều này như chim trời rời ao hồ không để lại dấu vết. Những trạng thái thọ hỷ, thọ xã, hợp trí, ly trí, vô trợ hữu trợ trong tâm của các bậc ứng cúng cần được hiểu là rất tế nhị, không giống như thường tình. Thọ hỷ và thọ xã Các bậc hoàn toàn giải thoát vẫn có tâm thọ hỷ như sự hân hoan rất tế nhị, không nên hiểu theo cách phấn khích của phàm tâm. Tâm thọ xã, điềm đạm của các ngài là thứ tâm trưởng thành, không còn dị cảnh chi phối, rất khác với sự vô tư lự của phàm phu. Rất nhiều trường hợp ghi lại tâm thái của tôn giả Sariputta khi cảm kích trí tuệ siêu diệt của Đức Phật hay một vị A-la-hán quan hệ với sự tịnh lạc của đời sống sa môn so với hạnh phúc cung đình của thời còn là một dương gia. Các ngài quan hỷ nhưng không mang sự phấn khích thường tình. Hợp trí và ly trí Thời Đức Thế Tôn tại thế có vị giáo chủ đạo trên làng Lý Gan Thá, Nataputta tuyên bố là trí tuệ siêu đẳng của mình luôn hiện hữu cả ngày lẫn đêm. Đức Phật dạy một Phật đại giác chỉ dùng trí khi cần chứ không phải trong toàn thời gian đi đứng nằm ngồi đều dùng đến. Thí dụ một người rất giỏi tiếng Pháp không phải cả 24 giờ đều dùng khả nói tiếng Pháp trôi chảy. Chính vì vậy, chư vị, A-la-hán có những khoảnh khắc dùng tâm ly trí nhưng không có nghĩa là thiếu trí. Vô trợ hay hữu trợ Phản ứng nhanh chậm của các vị vô lầu giải thoát không thuộc tâm mạnh hay tâm yếu hoặc cần tác động hay không cần tác động. Đơn giản là có những việc cần suy xét có những chuyện Đức Phật trả lời sau ba lần thỉnh cầu, không có nghĩa là Ngài suy nghĩ chậm. Thí dụ, câu Như Lai nói Pháp cẩn trọng, chứ không phải không cẩn trọng. Phật giữ, Phật tri, Thánh giữ, Thánh tri. Cho dù có nhiều chi tiết được trình bày nhưng không có nghĩa gì vậy, phàm nhân có thể biết rõ tâm thái của các bậc hoàn toàn giải thoát có thể tạm thí dụ một em nhỏ trong gia đình đông con rất khó hiểu hết tâm trạng của bà mẹ với tình thương chan hòa giai tầng nào hiểu giai tầng đó ngay cả các bậc thánh tầng thấp không hiểu rõ tâm các bậc thánh tầng cao hơn một người có thể rất thông thạo về niêm luật làm thơ nhưng không có nghĩa là có thể làm được những án thơ tuyệt tác sự cảm thụ và khả năng phô diễn bằng ngôn ngữ của những thi hào không đơn giản cho một người. đi không có đoạn nào nói là một bậc hoàn toàn giải thoát lại có sở hành trái với đời sống hiền thiện như văn niệm bồ tát nghịch hành trong phật giáo bắc truyền qua một số hình ảnh như tế điên và thượng hay chuyện thiền sư nam tuyền chém mèo nam tuyền trảm miêu những câu chuyện mang tinh thần phương tiện thiện xảo để đời như vậy là cách nói cao độ về tinh thần phá chấp của Phật giáo Đại Thừa. Một vài chi tiết ghi lại về những vị A-la-hán còn có thói quen nhỏ nhặt từ nhiều kiếp quá khứ trong kinh điển Pali có thể được xem là không gì đáng nói so với Phật giáo Bắc truyền. Sau đây chúng con con xin xong không Tê khép giả đẳng biên soạn sau đây chúng con cũng mời đạo tràng cùng con đọc bài thỉnh pháp sư Ở Đức Phật Diên Thành chánh giác đẫm đào màu diệu pháp cao thanh phân dân chư chuyện pháp luân phạm thiên hầu phật tâm thành cầu sinh bạch thế tôn minh nghìn cân ân đức Pháp vô biên mạng phúc khai qua, mong Ngài truyền Pháp đăng tòa, chúng sanh ít vội mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó dương cao, đó lạ mặt hồ. Đó còn tận đáy vùng nhơ, chúng sanh trang trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mận ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ của khổ quần mê, chúc duyên, chúc phước bồ đề, chúc nhân, chúc quả, quay về thiện tâm. Phạm Thiên dẫn chi Trần Phủ Phục Lời thiết tha bi thức sáng ngời Pháp Dương im lặng nhận lời Về giường lộc ngã vì đời chuyển luân Viết trung đạo kiêu trần đại ngộ Liệu niết bàn vô khổ vô sanh Thế gian tam bảo tụ thành thì kheo năm vị đạo hành nhiên dung Rồi từ đó Phật dùng trống pháp Giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường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 Dạ, năm vô có thai chưa rồi kính lệ ngồi tự quyền đồng hành à, kính thưa đại chúng quý vị con hỷ chờ trong giây lát à, nít thì kheo giác đẳng hiện tại ngài hòa thượng đang vào đang gặp sự cố ạ Ờ, đức thực khi hay vị nào quan hệ mời dùng đích thi theo uh, ờ, uh, ờ, thi theo giác đẳng dùm vị nào quan hệ giúp chúng tôi mời mời không biết tại sao thưa quý vị sáng nay khi tôi có vào nick thì thì chắc chắn vào trong lớp học không được nhưng mà nick pháp luân thì rồi chưa pháp luân vào được thôi thì chúng ta cứ ờ, dùng cái nick uh, chùa pháp luân này <clears throat> cảm ơn cô thanh thủy năm mươi bích thầy dạ, kính đại lễ chư tôn đức xin chào tất cả quý phật tử quý vị hôm nay chúng ta học qua tâm duy thắc dục đới tịnh hảo nhờn thưa vị đây là một trong những đề tài ờ, tương đối là hơi ờ, khó hiểu một chút bởi vì tám thân này là tám tăng tâm um, chứ bị tấm ờ, tâm này là uh, tấm tâm quý vị còn thấy chơi chúng sẽ chụp nhé Dạ cô Quỳnh Khoa nghĩ mời một lần nữa thử xem sao Chị quý vị quan nghĩ chờ chúng tôi một chút Đôi khi thưa quý vị Trong à, à, con có những việc mà Chúng ta không có Dạ, room trong cũng không vào được <laughs> có, có những ngày không giống như mọi ngày nếu mình biết làm việc ở trong ở đường lớp Phật pháp hai mươi hai năm rồi mà đôi lúc có những chuyện phong thoát mình hiểu cũng không hết hiểu <laughs> bây giờ thì ờ, chúng ta cứ đi vào uh, bài học ngày hôm nay uh, trong bài học hôm nay quý vì chúng ta nói về tám tâm di tác dùng giới tình hảo Tám năm này đặc biệt là tám năm chỉ có ở các bậc a la hán dù là thần giác độc giác kinh văn giác nói cách khác là bản thân của đức phật và các vị thánh a la hán đệ tử phật đều sử dụng tâm này ở trong cuộc sống hàng ngày đây là một uh, trong những đề tài uh, tương đối rất là lớn rất là tế nhị vì vậy quý vị thấy rằng riêng trong bài viết thì chúng ta chúng tôi có đề cập đến một số điểm mà uh, những người học Phật nói chung và những người học thắng pháp nói riêng đều phải uh, ờ, lưu tâm đôi khi chúng ta tự hỏi rằng uh, học thắng pháp cho chúng ta biết rằng có 121 tâm ở trong đó mỗi một chúng sinh thì xài được bao nhiêu tâm và mỗi một thứ tâm đó, thì có ở bao nhiêu chúng sinh ở đây là những con số nhưng mà lại là những con số rất là thú vị rất lợi lạc ít khi uh, chúng ta tìm thấy ở trong kinh bản hay là uh, những uh, tông phái khác của đạo Phật lấy ví dụ là quý phật tử uh, có vị nào mà đọc kinh của Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Bắc tông thì kinh Vu Lan Bồn chẳng hạn. Chúng ta nghe thường nghe câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên theo Phật giáo Bắc truyền thôi. Uh, đi vào trong địa ngục tìm được mẹ là bà Thanh Đề và cũng theo kinh vua lăng bùn đó thì thấy mẹ khổ ngày bục thiền liên bi lụy uh, ờ, rơi nước mắt cầm lòng không đậu rơi nước mắt và lấy cơm cho mẹ ăn thì mẹ không ăn được và sau đó thì ngày một thiền liên trở về nhân gian gặp đức phật thì đức phật ngày dạy là một cái pháp gọi là cúng dường thập phương tăng trong cái lễ từ tứ à, lễ cúng dường này là sắm sửa chứ cần thiết cúng được phương tâm rồi hồi, dạ. hướng cho cầu nguyện cho mẹ là thánh điện thì thật ra thưa quý vị ờ, câu chuyện rất là nhiều cái tính và chúng ta nghe rất là cảm động một bậc thánh mà thấy mẹ khổ thì xúc động rơi nước mắt và cũng theo lời Phật dạy thì ngài đã trở về là một cái phước sự rất là lớn lao là cúng dường tứ sự đến tứ phương tăng đến thập phương tăng giờ quyết thực phương tăng và đủ được mẹ cái câu chuyện này thọ nghe rất là một câu chuyện cảm động thọ nghe là một câu chuyện đó mà rất dễ đi vào lòng người và tại sao ngày hôm nay Vu Lan đó thì chúng ta thường nghe câu đó là đại hiếu một hiền liên Bồ Tát nói về cái tấm lòng hiếu thảo của ngài là đi tìm mẹ và sau khi tìm được rồi thì thấy mẹ khổ thì ngài rất là xúc động dân trào nước mắt cầm lòng không được và sau khi được đức phật ngài hướng dẫn thì lại à, tạo phước để hồi hướng cái chuyện đó rất là bình thường bình thường lắm ở trong cái sinh hoạt của chùa chiền hay sinh hoạt của phật tử nhưng mà nếu chúng ta thấy cho kỹ đó thì sở dĩ mà người ta có cái niềm tin này nghe câu chuyện đó không đơn thuần chỉ vì câu chuyện nó mang nhiều kịch tính mà người ta tin vào đó bởi vì lý do là câu chuyện đó được nói được lưu truyền mà trong cái nền văn hóa đó mà không có những cái chi tiết mà chúng ta được đề cập đến như là chúng ta đang nói về tâm duy đắc dục giới tình hảo chúng tôi kể quý vị nghe hơi dài dòng một chút nhưng mà quý vị lắng nghe cho kỹ từ cái nhìn kinh điển của Bali của hệ Phật giáo Bali tức Phật giáo Nam Nguyên Thủy đó thì trong cái bài kinh vua Lâm Bồn có nhiều điểm mà không có chấp nhận được theo tâm đạo Bali thứ nhất là ngài Bụt Kỳ Liên là một vị A La Hán có nghĩa là vị đã đoạn tận những cái phiền não ngài không có cái cảnh bi lụy thương mẹ thấy mẹ khổ rồi khóc ờ, ngài không có làm ngài không có cái phản ứng tâm lý tâm lý là sầu khổ như vậy đỉnh thứ, hai là ngài là một vị a la mà đệ nhất về thần thông có thể xuống địa ngục có thể lên các cõi trời hiện tại và với cái sự hiểu biết của vị a la hán thì không có trường hợp mà ngày lấy cơm cơm bình thường của dân gian ăn đó mà cho mẹ là một chú sinh trong địa ngục tại vì ngài thưa biết là chúng sinh mỗi nơi mỗi khác ờ, có cách ăn khác nhau chứ không thể nào mà ngay cả chúng ta sống ở trần gian mà thế nào gặp người mỹ mà mình đem mắm kho mình cho họ ăn được thật ra cái chuyện mà ngày lấy cơm cho mẹ ăn mẹ ăn không được nó quá thành lửa đó thì câu chuyện nó cũng không có giống Nam Tông nhưng mà ở đây có một điều rất là thú vị là câu chuyện nói rằng ngài không biết cách nào để cứu mẹ thì thành ra cái chuyện không có đó các vị a la hán tất cả các vị a la hán đều hiểu rõ cái gì nên làm cái gì có thể làm được cho người mất chứ không phải là uh, ngài không biết uh, một cách uh, vô tri hay là vì thiếu hiểu biết như vậy nhưng câu chuyện là ngài bị gặp đức phật thì đức phật ngài dạy cho cái phép gọi là Ờ, cúng dường đến tứ phương tăng đến thập phương tăng thì ờ, ở đó nó có hai vấn đề thứ nhất là ờ, chư vị a la hán không có làm cái phước sự như chúng ta làm là các ngày không có dùng tiền của mình các ngày đâu có cái gì đâu đi sắm sinh lễ phẩm trai nghi như người cư sĩ các ngày không có làm việc đó và có một điểm rất là mấu chốt mà ít có người uh, biết nếu không phải học kinh tạng Bali và học đọc học thánh pháp đó, là một vị a la hán á, các ngài có làm việc thế nào đi nữa thì cũng không có cái quả của nghiệp tức là các ngài có làm việc thiện nhưng mà không còn tạo phước nữa các ngài làm vì tâm bi mẫn thôi như là đức phật và các vị thánh tăng á cái tâm của các ngài khi mà làm điều gì tốt đẹp cho đời và tới tốt đẹp cho đời thì điều đó hoàn toàn là do tâm vi mẫn khi các ngài ăn uống trung thiền thì cũng hoàn toàn là đó là một lối sống chứ không có tạo ra cái quả và tạo quả nói cách khác là cái tâm của dạ- a la hán là cái tâm không có tạo ra uh, không có tạo ra cái uh, không có tạo ra cái cái quả theo nhân quả nghiệp báo tại vì nghiệp á một cái hành động mà gọi là có tạo quả đó dù là dục giới sắc giới vô sắc giới dù là thiện hay bất thiện thì nó đều phải có cái mầm móng của uh, vô minh và ái dục dạ yeah. chứ lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về việc đó thì ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một câu chuyện mà lâu lâu chúng tôi có thỉnh qua thượng tề siêu nhắc đi nhắc lại không phải là vì uh, câu chuyện đó nó người ta quên mà phải nhắc đi nhắc lại nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đôi khi có những người mới vào đó họ quý vị mới nghe lần đầu quý vị nghe thấy hơi lạ ờ, đó là câu chuyện ngày sáu là thích thì trong kinh điển Nam Truyền đó thì uh, kinh điển Bali thì ngài Xá Lợi Phất là một vị mà ngài có làm nhiều công việc để báo hiếu đặc, đặc biệt là độ mẹ mẹ trong kiếp hiện tại và mẹ trong kiếp quá khứ à, cái kiếp hiện tại đó trong những ngày cuối ngày về độ mẹ thì độ cho mẹ được giác ngộ quy y tam bảo đó thì cái là chuyện chúng ta không kể ngày hôm nay nhưng mà ở trong kinh pháp cú có kể câu chuyện là ngày sẽ lời phật có một buổi tối ngày đi kinh hành và có một con ngạc quỷ đến à, đến bạch tới ngài nói rằng à, tôi là mẹ của ngài ở trước và hiện bây giờ sanh làm ngạ quỷ à, ngài có thị à, ngài ngài giúp để thoát khỏi cái khổ này thì thứ quý vị nếu là chúng ta à, giống như chúng tôi với quý vị đây là à, là phàm phu mà thấy biết được mẹ của mình kiếp trước sanh vào cảnh khổ thì việc mà chúng ta nên làm đó là chúng ta tạo phước hồi hướng nhưng mà riêng đối với ngài xá lợi phất ngài sariputta thì ngài không có cái cái chuyện mà tạo phước là hồi hướng tại vì cái tâm của ngài là tâm duy tác tạo nói cách khác là ngài không còn liên hệ đến nhân quả nghiệp báo nữa không còn nhân quả nghiệp báo tại cái chuyện mà tạo phước hồi hướng nó không có ở ngài quý vị nghe lạ về điểm này nhé cái chuyện này chuyện rất là tự nhiên nên ngài đã làm một việc á để cứu cho ừ. người mẹ trong cái quá khứ là ngài nói là được ngày mai này á sẽ đi khất thực và với cái phần thực phẩm của ngài khất thực á thì ngài sẽ nhân danh của người mẹ trong quá khứ để cúng dường đến chư tăng thì bà hãy khoan hỷ thì quả thật ngày hôm sau đó ngài đi khất thực về và ngài dùng cái thức ăn trong bất cái ngài trao đến chư tăng và nói rằng đây là cúng dược của một chúng sinh vậy và mong rằng các ngài thọ nhận thì có thật phước thấu đáo đến làm quỷ đó tức là ngài không có ngài không có tạo phước hồi hướng nhưng mà ngài ngài ngài muốn cho ngạ quỷ biết rằng cái bình bát này á, là ngài cho đến con ngạ quỷ đó và thay mặt ngạ quỷ đó để cúng dường đến chư tăng và do việc con ngạ quỷ đó tức là mẹ của ngài trụng kiếp trước đó, tùy hỷ khoan hỷ giống như mình tạo phước và được sanh về cõi an lạc à. thì chúng tôi kể câu chuyện hơi dài dòng về câu chuyện ngày một thiền liên theo kinh điển của giáo bắc truyền và câu chuyện ngày sẽ lại phất theo kinh điển nam truyền thì quý vị thấy cái sự tương phản giữa hai cách nhìn giữa hai nền văn hóa rất là khác biệt rất là khác biệt trong cái hiểu hiểu về Phật pháp đó thì ở đây chúng ta trở lại cái tâm của vị a la hán thì mình nên biết rằng tám tâm uh, như tác dùng đến tình thảo này là tám tâm sử dụng rất là bình thường của chư vị a la hán ở trong tất cả các cõi mà các ngài hiện hữu hữu nói một cách khác là vị a la hán trong tâm trong cõi vô sắc vị a la hán trong cõi sắc à, ờ, vị a la hán ở trong cõi dục giới ngoại trừ những lúc nhập thiệt thì các ngài đều sử dụng tâm này đều sử dụng tâm duy tác dục giới tịnh hảo như là để ăn uống đi đứng suy nghĩ thậm chí là khi các ngài luyện thiền thì các ngài cũng sử dụng tâm này nhưng mà khi chúng ta mới đọc thì chúng ta sẽ nghe những cái uh, những cái khía cạnh nó tương tự như là tâm thiện dùng để tình hảo đó là thọ hỷ và thọ xã hợp trí và lý trí ờ, hữu trợ hay vô trợ thì cái này có thể tạo cho quý phật tử một cái cảm giác như là tâm tâm vị a la hán nhưng mà những trạng thái vui buồn hay là có trí tuệ hay không có trí tuệ hay là có tác động hay không tác động thì giống như phòng thu hoàn toàn không nên hiểu như vậy hoàn toàn không nên hiểu hiểu như vậy là hiểu rất sai phải rất là cẩn trọng về điểm này khi mà chúng ta đề cập đến cái thọ hỷ thọ xã vị a la hán thì thọ hỷ các ngài không có thô như là chúng ta thọ xã các ngài không phải là trạng thái vô tư lượng như chúng ta hữu trợ hay vô trợ là các ngài phải có cái tâm mà cần phải thúc khối uh, khuyến khích làm việc tốt không phải như vậy dạ. đừng đừng nghĩ như vậy phải cẩn cẩn trọng lắm đừng nói chi các vị a la hán thưa quý vị chúng tôi ngay trong đời sống hàng ngày là một vị trụ trì mà có nhiều lúc chúng tôi gặp những chuyện mà mình mình biết mình làm cái gì nhưng mà quý phật tử thì họ không hiểu và cái cách mà họ nói cách mà họ suy nghĩ đó thì mình hoàn toàn nó nằm ngoài cái suy nghĩ của mình chúng tôi lấy một ví dụ là ở chùa quý vị là uh, thắp đèn ở bên đây chúng tôi không có thắp đèn cày mà chúng tôi thắp đèn dầu cái dầu nó ở trong những cái bình dầu nhỏ nó có ngọn đèn lên và một ngọn đèn uh, bình dầu như vậy nó cháy được 50 tiếng đồng hồ yeah. Dạ. thì quý vị lâu lâu có phật tử hỏi chúng tôi là họ muốn làm phước muốn làm cái gì có phước làm phước ở chùa mà họ nói chuyện cúng kiến đó. thì chúng tôi nói các vị là các vị uh, cúng đèn đi và dạ, cúng đèn để uh, để cúng dường ở đức phật dạ, cúng đèn hoặc giả là để xài uh, thắp đèn bình thường hàng tuần hàng ngày ở tại chùa hay là thắp đèn vào dịp đại lễ rằm tháng giêng chẳng hạn thì quý vị nghe quý vị rất là hoan hỷ và dạ, quý vị rất là hoan hỷ nhưng mà khi uh, nói như vậy đó thì các vị đến chùa là các vị biết rằng cũng có những phật tử khác mà họ xin cúng đèn và chúng tôi cũng nhận thì các vị thắc mắc rằng tại sao có người cúng đèn rồi mà sư là nhận người cúng đèn khác <laughs> về điểm này đó, thứ nhất á, là khi chúng tôi nhận một người cúng đèn ấy thì như bây giờ chúng tôi nói rằng quý vị sẽ là người duy nhất đi cúng đèn không phải vậy và thứ hai nữa đó là trong cái nhìn thì thật ra không phải vì chúng tôi tham lam những ngọn đèn mà tôi quý vị cũng cúng nhiều hơn nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng thì các vị cứ cúng và mình à, ngoài buổi lễ ra mình xài ở trong chùa hàng ngày và à, công việc đó không, nên riêng của ai hết nên tạo điều kiện của hạnh chung thì chúng tôi thấy có một điểm rất là thú vị là trong cái nhìn đó là đa số những người cúng rèn thì họ chỉ nghĩ là họ cúng mình thôi dạ họ cúng mình thôi chứ không thể nào có ai cúng được có ai cúng họ cảm thấy phiền và sau này đôi khi có những người chúng tôi phải giải thích cho họ là à, các vị cúng rèn là một chuyện chúng tôi khuyến khích nhưng mà không có nghĩa đừng bao giờ nghĩ rằng khi mình cúng như vậy là chỉ mình cúng nghe người khác cúng mình phiền não <laughs> quý vị thấy cái chuyện đơn giản như vậy thôi mà nhiều khi nó rất là tốn hơi tốn sức để mà giải thích chứ nó không phải là cái chuyện bình thường à, rất khó thưa quý vị hồi chúng tôi ở đó là chuyện phàm phu chuyện bình thường của chúng ta đó hồi chúng tôi ở gần sư trưởng đó, sư trưởng là người hay nói câu là phật giữ phật tri thánh giữ thánh tri quý vị nào mà có đọc tận luật á có đọc tận luật thì quý vị sẽ bắt gặp rất nhiều trường hợp mà đức phật ban hành với và trong sự ban hành giới luật đó đó thì ngài lại à, có một lời khiển trách và lời khiển trách rất là nặng nặng đến nỗi mà có nhiều ừ. người nghĩ rằng có lẽ đức phật nổi sân lên hay là có lẽ đức phật tại sao nặng lời quá ví dụ như ngài anuruddha ngài có tá túc qua đêm ở lại một căn nhà nhưng mà người chủ nhà đó lại là một Ờ, thiếu phụ có những việc không có tốt mà ngài đã dùng thần thông ngài bay đi thì ngài là bị a la hán có thần thông nhưng mà ngài quyết định ở lại căn nhà như vậy thì bị đức phật ngài quở và đức phật ngài quở trách rất nặng thì thưa quý vị cái việc mà đức phật ngài khiển trách đó không phải là vì ngài thấy việc đó là ngài thá có cái chuyện sống không phải vậy nhưng mà ngài muốn nhân cái việc đó đó để nói với tất cả chi tỳ kheo trước mặt ngài dù là tất cả đã có nhiều vị thành tựu những quả vị rất là cao và những thế hệ mai hậu là việc đó là việc không nên thành ra ngài phải nói một cách rất là mạnh để lưu điều đó rồi ngay sau khi ngài hiển trách như vậy thì ngài mới ban hành và dạ, ngài mới ban hành cái học giới à, nếu vị tỳ kheo à, cư trú như vậy à, ở một nơi không thích hợp như vậy thì sẽ Ờ, phạm uh, cái giới luật như vậy vân vân thì khi chúng ta đọc chúng ta không có chúng ta không có nghĩ được hoàn toàn không nghĩ ra được mình có cảm giác khác nữa là hoàn toàn dạng khác hoặc giả là có nhiều trường hợp mà đức phật ngày đuổi chư tỳ kheo đi làm quý vị nghe lạ không sao đức phật là bậc đạo sư mình nghĩ rằng ngài phải bao dung ngài ngài đã có thể cho những kỹ nữ xuất gia ngài có thể cho một tướng giúp sát nhân xuất gia thì sái gì thì chưa tỳ kheo đến chùa mà ồn ào mà ngài lại đuổi đi nhưng mà thứ gì chúng ta đọc kỹ có những lần mà những người cư sĩ đến chùa gặp đức phật mang đến cúng dường họ rất là ồn ào thì đức phật ngài hỏi một vị tỳ kheo thì giả vì đó không phải tôn giả năng đa nghe hỏi rằng chuyện gì ông ao vậy thì vì đó nói rằng và có những cái vị phật tử ở xa về được cúng dường đến đức phật mà họ ông ào về thì đức phật nói hãy đi nhân danh ta thì hãy nói những người đã đi như ai không có liên hệ gì với danh lợi không liên hệ ừ. tới ông ào như vậy Vì vị thị giả quý vị xử một cái tâm rất là trung tình vì đó đã chấp tay bạch với đức phật là những người đã bị ngài đến đây thì không có ồn ào đâu có sao đâu và xin ngài khoan hỷ thì chúng ta đọc mới đọc câu chuyện nghe như là đức phật ngài rất là cố chấp với mười khẩu đức phật là một vị phật một vị chánh đẳng chánh giác không có bất cứ lý do gì mà ngài để cho cái những ồn ào đó trở thành cái gương xấu cho đàn họ học ngày hôm nay chúng tôi làm chủ trì trong chùa đó mà trong chùa ồn ào thì sao nó không phải là một điều đáng trách nhưng mà riêng đức phật các vị thánh tăng ở mà trong chùa lúc nào cũng ồn ào như cái chợ thì thưa quý vị sau này làm cái gương xấu cho nhiều người lắm cái này là cái chúng ta phải hiểu và ờ, tại sao đức phật ngài ngài ngài có thái độ như vậy hay là ngài sẽ là phát hiện một liên dẫn một số đông hàng trăm chư vị tỳ kheo tân tu những vị tỳ kheo mới tu về gặp đảnh lễ đức phật những vị này mới tu có cái tiềm lực để chứng được bộ đạo quả những vị mới tu chưa học được nhiều thì các vị về ồn ào đức phật ngài hỏi các vị tỳ kheo ở đâu đó là do ngài sẽ là phát hiện một kiền liên mang về đó là hai vị giáo thọ, hai vị mà đức phật gọi giống như là là là cha là mẹ của tăng chúng vậy đó và đức phật gọi hai vị đó lên và ngài nói là hãy dẫn các vị theo đi nơi khác và người đuổi tại chỗ và quả thật khi mà hai ngày dẫn đi thì hai ngày có hỏi chư thì kheo rằng ờ, chư hiền giả biết tại sao đức theo đuổi mình đi không thì nói dạ vì đức thế tôn vì lợi ích thì tôn chư hai vị đó khen và rốt cuộc thì tả năm trăm vị tỳ kheo đó do cái sự khích lệ hướng dẫn chân quả a la hán và đức phật ngài lại đến khi các vị này đã thành tựu đạo quả rồi là thuyết pháp cho các vị này nghe thì quý vị thấy một điều như vậy là cái hành xử của các bậc a la hán không có đơn giản đi chúng ta biết đâu không đơn giản đi chúng ta biết chúng tôi nhớ có một lần à, chúng tôi gặp một cái ông cư sĩ cũng lâu năm rồi sau này ông xuất gia và ông gặp cái chùa gọi là thiền đường uh, ờ, muni ở bên Pháp cái vị này ấy, xuất gia rồi nhưng mà vị này lại có một cái một cái uh, một cái một cái cái cố chấp là vị này không bao giờ mà đọc sách của ngài thanh cha hết bởi vì vị này tuyên bố rằng ừ. một phế nhân thì không thể là một thánh nhân thánh nhân không thể là một phế nhân tại vì ông nghe nói rằng ngài anh thanh cha cuối đời ngài bị bệnh ngài nằm trên giường thành ra ông nói rằng ngài trên ra người tu không có tới bởi bệnh như vậy bị thánh nhân không có bệnh như vậy thì thứ vị chúng tôi không có nói ngài trên cha là a la hán và khi chúng tôi đọc sách ngài trên cha thì chúng tôi đọc những cái gọi là uh, những cái uh, điều hay mà ngài dạy chúng tôi đến ở chùa ngài trên cha quách quách phong và quách động phong và ở chùa quách đa na sát nữa nhưng mà chúng tôi không bao giờ đặt vấn đề rằng ngài như thế nào và ngày bệnh ừ. ở cuối đời nhưng chúng tôi thấy có điểm như vậy là ờ, người ta có cái quan niệm là một vị a la hán không bị bệnh bị bệnh đó là vấn đề a la hán cũng có thể bệnh và ngay cả đức phật còn tại thế đôi khi ngài chỉ một vài vị tôn giả tướng lùng xấu xí đi không có đẹp nhưng ngài hỏi chỉ vì vị có thấy vị đó không thì chia theo nhà thấy đức phật đó đó là vị a la hán bởi vì sao vậy chúng ta nhìn từ ngoài đôi khi không đánh giá hết không đánh giá chính xác còn chúng ta đi đâu gặp những vị ngồi thiền trang nghiêm đạo mạo ngồi đó thì chúng ta quan nghĩ với đức tin chúng ta gọi các vị là hán cái đó là chúng ta tự phong cho các vị Nhưng các vị không có nói là các vị là a la hán vì vậy chúng ta nên cẩn trọng về điểm này là nếu mình không biết rõ không biết chắc những tuyên bố chúng ta không phải là phật và đôi khi cái đánh giá của chúng ta đánh giá không có tới cái tâm thái của chư vị a la hán không có đơn giản như chúng ta nghĩ thì trước hết thưa quý vị mình nói như vậy là tất cả cái sở hành của chư vị a la hán đều không tạo nghiệp bởi vì trong cái sở hành dù là đi đứng nói năng thuyết pháp uh, hay là vi vận giúp đỡ cho ờ, người này người kia hoàn toàn làm bằng tâm duy tác tâm duy tắc là cái sở hành của các ngài không còn vô minh và ái dục nó chi phối phía sau cái này rất là khó thấy khó thấy lắm chúng tôi muốn đưa ra hai cái thí dụ để quý phật tử có thể uh, có thể cảm nhận được là thế nào là sự chi phối của vô minh và ái dục ở trong uh, thẩm sát tập có ghi một câu chuyện là có một vị cao tăng người Nhật Bản nổi tiếng về thư pháp tức là viết chữ Hán rất đẹp ngày xưa tôi gọi là rồng bay phượng múa thôi và vị này thỉnh thoảng đem giấy mực ra để vẽ chữ chứ tôi dùng chữ vẽ chữ tại vì thư pháp nó vừa viết vừa vẽ họ vẽ một chữ và có nhiều vị nổi tiếng thì cái nét chữ rất có màu thì quý vị ờ, có một lần vị này đang viết chữ thì có một chú tiểu bước vào đem nước cho vị này thì chú tiểu vào thấy ngài đang viết chữ thì đến nước xong mà còn đứng ngó nhìn cái chữ viết ở trên tấm giấy thì cái vị trưởng lão uh, ờ, mà bên thiền tông gọi là thiền sư này thì mới hỏi người có thấy chữ biết thì thế nào người thấy chữ biết thế nào thì cái chú tiểu nó rằng dạ nhìn thì cũng đẹp nhìn nó hơi cứng và dạ, hơi cứng thật ra chú tiểu cũng là một người có thiên tư và vì thiền sư nhìn lại thì có thấy, thấy quả thật nó hơi cứng thật vì này mới lột cái cái tấm giấy đó ra tại vì giấy thường thường nó có nhiều lớp thứ vị một sắp lấy tấm giấy ra viết chuyện khác và chú tiểu xem xong bắt đầu nói chữ này còn cứng hơn chữ hồi nãy nữa và vị này làm hai ba lần như vậy thì ờ, vị này thấy đúng như lời chú tiểu nói là càng viết ấy, thì cái chữ càng dở đi nó càng xấu chứ không đẹp thế là vị này mới gắt bút một bên và nói rằng hôm nay tâm trạng không được tốt thành ra viết nó không được tốt và chú tiểu nghe nghe nói như vậy thì thấy vị thầy ờ, gắt bút một bên thì chắp tay xá rồi bước ra thì khi chú tiểu này quay lưng bước ra thì vị này thấy ở trong cái nghiêng mực còn một ít mực mà bỏ thì phí tại mực, mực, mực chữ tàu ngày xưa ta mài ra thứ gì và nó phải đóng và nếu thì không đầy hết thì nó, nó, nó bỏ phải đổ bỏ tại không nó nó đóng cứng ở trong cái nghiêng mực thì còn ít mực thì thôi vị này cũng nhặt cái bút lên lấy cái bút lên chấm vào mực đó viết một chữ chữ thiền viết ngay ở trên tờ giấy thì khi mình viết xong chưa kịp nhìn chưa kịp đọc thì chú tiểu quay lại và chú tiểu vỗ tay lên nói rằng tuyệt vời nét chữ rất là thanh thoát chữ như rồng bay phượng búa thì vì thiệt sư nhận ra được một điều rằng khi mà mình viết mà bị áp lực ấy, nó chi phối đó thì cái tâm mình nó không có hào nhiên cái tâm mình không có tự tại tâm mình nó không có thông thoáng thành ra biết chuyện thì nó bị, bị như mực khí chúng tiểu này không còn để quay lưng bỏ đi đó mà còn là ít mực thì biết một cách rất là ờ, ờ, chúng ta biết biết bằng phản xạ bằng trực giác bằng bản năng bằng cái sự thành thạo tự nhiên uh, ờ, sách bút lên viết cái là cái chuyện đó ra hồn nhiều khi đó là như vậy thì quý vị thấy rằng cũng đều biết chữ nhưng mà khi mình bị chi phối bởi cái nhìn của người khác là người ta sẽ phê bình mình thế này ta phê bình cái kia đó thì không có tự nhiên nhưng một khi mà mình không còn nữa đó thì mình cảm thấy rất là thoải mái chúng tôi ờ, có một lần ờ, ờ, tình đời đến một gia đình phật tử ở tại đó, đó thì, thì ở trong nhà đó họ mở cho chúng tôi xem một cái video Ờ, một cái clip chắc là hình như clip ở trong đó nó có một cái game một cái game show ở trên TV tại Việt Nam và trong game show này đó là họ đưa ra những câu đố những người tham dự đó thì leo, leo lên ngồi một chiếc ghế để uh, để trả lời những câu hỏi thì thì trong game show đó, đó lúc chúng tôi đang ngồi chưa tăng coi đó thì có những câu hỏi rất là rất là bình thường dạ, câu hỏi rất là bình thường thì vị này lại trả lời sai dạ trả lời sai nhưng mà rồi sau đó khi mà các vị vị đó đã qua cái mức mà gọi là thắng bại rồi thì ví dụ như cái người trước họ trả lời được ba câu mình đã trả lời được bốn câu nghĩa là mình thắng rồi thì những câu còn lại thì gọi là nó dư thôi thì vị này trả lời rất tốt khi mà không còn áp lực nữa dưới tôi thấy có một điểm rất là thú vị là cũng thời ngồi trên ghế đó cũng thời trả lời những câu hỏi và thậm chí những câu hỏi khó hơn nhưng mà trong cái tâm an nhiên thư thới đó, thì trả lời rất là ngọt rất là sung rất nhanh chóng nhưng một khi mà mình bị áp lực đó thì suy nghĩ rất là khó thì điều này nó khiến chúng tôi liên tưởng đến tâm tư của chúng ta bị vô minh và ái dục chi phối đời sống hàng ngày mình tưởng đâu là ái dục nó là một động lực tại vì mình muốn nó động động lực thì mình làm rất tốt hay là vô minh thì mình rơi vào tình trong tình trạng đích không sợ súng tức là cứ làm thôi mà không cần biết thì mình nghĩ là đạn đến chưa được chịu. nhưng mà kỳ thật thì vô minh và ái dục đó, nó khiến cho cái tâm của chúng ta không có thiện xảo và do tâm của chúng ta không có thiện xảo nữa nên những cái sản phẩm của nó đó không bao giờ được tiện xảo vì vậy chúng ta mới có thân làm chúng sanh thân năm quẩn bốn quẩn một quẩn trong cuộc đời này dù là năm quẩn bốn quẩn hay một quẩn tức là nói là ngũ quẩn tứ quẩn hay nhất quẩn đều bị một cái chung là khổ tại sao khổ tại vì cái thân năm quẩn đó, nó là một cái thành phẩm của một cái sở hành của nghiệp trong quá khứ và cái nghiệp đó nó bị chi phối bởi vô minh và ái dục chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta còn nghĩ cái tôi cái ta là một xuất sắc à, ở chùa thứ vị ở trong thời gian qua đó chúng tôi có làm một cái phòng triển lãm và khi mà làm phòng triển lãm thì có một phần tử vị này thì là vị có trình độ cũng khéo tay lắm à, đến để à, trưng hoa và vì nó cũng nói với chúng tôi một việc là khi làm cái gì mà thích làm một mình thì chúng tôi hoàn toàn hiểu dạ yeah, hoàn toàn hiểu thí dụ như một nghệ nhân hay một nghệ sĩ một người cấm hoa một người đó mình làm một mình không cần ai phê phán mình hết mình chỉ làm bằng cái sự đam mê làm bằng cái ý nghĩ là mình thuần là làm sao làm đẹp thôi đó thì đúng là làm những cái rất xuất sắc rất xuất sắc khi mà mình làm mà có người cứ trầm hâm à, làm cái người cứ uh, cứ ngó còn mình làm thế này thì nhiều khi nó lại không có làm được tốt lắm thì tâm tư của chúng ta thưa quý vị nó nó có điểm này là tâm đó nếu mà bị cái hạt giống của vô minh và ái dục chi phối đó thì sẽ tạo quả ngay cả những quả thiện quả vui dục giới hay là quả sắc giới vô sắc giới thì quả nào cũng vậy nó luôn luôn là nó có những cái bất toàn do vậy ở trong cuộc đời này khi mà còn cầm luân sanh tử đó thì cái thân sanh tử không bao giờ hoàn toàn tốt kể cả thân của đức phật với ba hai đại trường phu tướng kể cả cái thân hữu huy hữu dư của tất cả các bậc thánh la hán tại vì sao vậy cái bản chất của đông quận nó là một cái thành phẩm của vô minh minh tả dục từ quá khứ khi mà đoạn tận vô minh và ái dục thì không sanh tử nữa thì nước bàn là một việc khác nên uh, chúng ta nên hiểu rằng tất cả những tâm duy tác là cái tâm mà được chư vị a la hán sử dụng cho một cái sở hành đời sống hàng ngày đó không đơn giản để chúng ta hiểu đâu hoàn toàn khó chúng ta khó mường tượng bởi vì sự trưởng hay nói là phật tiểu phật tri thánh dự thánh tri khó chúng ta hiểu khó cho chúng ta hiểu lắm và bây giờ thì chúng tôi muốn đi sâu vào trong một cái uh, phương diện về từ ngữ đó hồi nhỏ ở đây gần 50 năm khi chúng tôi vào chùa tu thì ở gần ngày thực sự mình dịch cái tâm gọi là tâm hạnh ba cái thứ tâm của dùng giới tình hảo ngày dịch là đại thiện đại quả và đại hạnh chữ hạnh mà ngày dịch thì chữ cư giá hạnh có nghĩa là chỉ làm thôi và hòa thượng minh châu thì chọn cái chữ duy tác chữ duy tác không phải là một chữ dịch do hòa thượng minh châu chế tác ra bởi chữ duy tác đó là dịch từ cái bản chữ hán ngày xưa tức là một cái tâm mà chỉ làm chứ không tạo quả gọi là duy tác là chỉ có làm thôi chứ không có quả về sau này thì ngài dùng cái tâm tốn và tố uh, chữ tố cũng nghĩa là làm ừ, làm chứ làm thôi tốn nhân có nghĩa là người làm yeah. Dạ. thì uh, sao được quý vị thỉnh thoảng nghe và thường thường sử dụng cái chữ tâm đại tốn hay là tâm tốn uh, ờ, sắc giới tâm tố uh, tâm thiện tâm quả tâm tốn Ờ, tâm tố dục giới tâm tố sắc giới tâm tố vô sắc giới đó là tâm tố thì thứ vì ờ, những tâm tố này uh, nó mang cái nghĩa giống như tâm hạnh và tâm tố tâm hạnh thì đó là cái chữ dịch khác của chữ kiriya kiriya là chỉ có hành động và yeah, hành động thôi hành động là hành động thôi đó là cái chữ mà chúng ta nên biết hơi khác biệt uh, tâm tâm duy tác thì có hai thứ là duy tác vô nhân và duy tác hữu nhân duy tác vô nhân chúng ta học rồi quý nhớ chúng ta học trong tâm vô nhân đó. thì có tâm kháng ngũ một tâm kháng y một là hai tâm cơ năng cơ năng và cái tâm vi tiếu là cái tâm làm việc cười của vị a la hán thinh văn à, tâm điều cười một cười cho thói quen à, vừa thói quen trong quá khứ xa xưa quá khứ bây giờ còn lại cái gọi là cái thiền thiên nghiệp một cái thói quen ngày cười chư phật toàn giác thì không cười bằng tâm vi tiếu mà các ngài cười bằng tâm di tác thọ hỷ hợp trí dạ tâm thọ thì hợp trí tâm di tác à, thì uh, chúng ta nhớ rằng trong tâm dục giới có hai loại duy tác là duy tác vô nhân và hữu nhân ở trong tâm di tác vô nhân chỉ có một thứ tâm của vị a la hán hoàn toàn đó là tâm sinh hiếu làm việc cười cho các vị a la hán thưa vâng và bây giờ thì chúng tôi muốn nói rằng tám thứ tâm di tác của chư vị a la hán cũng chia thành ba theo ba phương diện là thọ hỷ hay thọ xã hợp trí hay ly trí <coughs> vô trợ hay hữu trợ ba phương diện này tạo ra tám tâm tức là bốn tâm thọ hỷ với bốn tâm thọ xã trong bốn tâm thọ hỷ ấy, thì có hai tâm học trí hai tâm lý trí ở trong hai tâm học trí thì có vô trợ hữu trợ thì mới biết là đọc thân trọng trong cái điều đồ biểu và bản liệt kê quý vị sẽ thấy rất rõ tại sao tám thập ở đây chúng tôi không mới đề cập đến và chúng tôi nhắc quý vị là mặc dù tám tâm này cũng như tâm quả cũng như tâm thiện có nói đến thọ hiểm và thọ xạ có nói đến học lý lý trí có nói đến vô trợ hữu trợ nhưng mà đừng hiểu cái kiểu này theo cái hiểu của phàm phu của người bình thường thứ nhất là nói về hữu trợ và vô tới tới thọ hỷ và thọ xã à. thì trong tâm thiện thì chúng ta xem thọ hỷ là sự phấn khích và thọ xã là sự thản nhiên cái phấn khích thản nhiên của phật phu chúng ta không giống của bậc thánh thì gì thí dụ như đức thế tôn ngày đi ở trên đường ngày đi đó ngày nhìn thấy một cái nơi và khi nhìn thấy nó ngài mỉm cười mỉm cười rất nhẹ của một chánh nặng ngang giác và tôn giả năng ra đọc được điều đó hỏi đức phật thì đức phật này có đề cập đến là tại nơi này là nơi mà đức thế tôn cách bát trong quá khứ đã từng ngồi và đức thế tôn cách bát có một người cư sĩ hộ pháp đệ nhất năm cư sĩ đệ nhất mà người đó không giàu nhưng pháp cô độc hiện tại nhưng mà người đó lại là một người thợ đủ gốm nghèo chứng qua anaham tên là kathikara kathikara và vị này có những cái sở hành rất là thú vị và vị này có một cái quan hệ mật thiết với vị chánh đẳng chánh giác trong quá khứ là đức ca diếp á đức cái cũng rất là thú vị thú vị lắm ví dụ như là chư Phật không bao giờ mà thọ dụng những thực phẩm mà không có đưa đến tận tay dần tận tay nhưng mà Đức Phật Sa Pa thì lại đến nhà của cư sĩ Katikara và nghe hỏi cha mẹ của cư sĩ mà hai ông bà đều bù gò hết thì hai ông bà đánh lễ Đức Phật và thưa rằng Katikara đã đi bên ngoài và có nấu cháo để trồng cái bếp và có dặn là khi nào mà Đức Thế Tôn đến có đi ngang thì cũng dừng cũng nhiều thì thứ gì Đức Phật này đã lấy cháo từ ở trong cái nồi đó mà không có người đến cúng và khi cái góc của ngài bị dột thì ngài sai chư tỳ kheo thì khưu đệ tử ngài đến cái nhà của cư sĩ Katikara tháo một phần của cái máy hít để đem về dục lột và cư sĩ Katikara về hỏi cha mẹ là ai đã lấy những cái canh ở trên cái máy hiên nhà thì cha mẹ của uh, ờ, Katikara nói rằng đó là chư tỳ khưu đệ tử của đức thế tôn cách sáp nói rằng tóc của cái am thức của thế tôn cách sáp bị dụng mưa nên đến lấy được về thì cả ba tháng trời Vishikara sống trong sự quan nghĩ tại vì thấy rằng đức thế tôn cách sáp đã đối xử với mình là một đệ tử tuyệt đối là một đệ tử tuyệt đối à, chúng ta tạm gọi là là là không có cần cái hình thức ở bên ngoài à, dạ, ở bên ngoài mà đúng là một người cha đối với con rất là uh, không có một cái một cái sự nhân cách như vậy và Đức Phật ngài cũng thấy rằng Kantikarat có một người bạn tên là Chutipala đó là tiền thân của ngài cũng có giai thoại rất thú vị thì khi ngài mỉm cười vào nụ cười rất nhẹ như vậy đó đó là tâm thọ hỷ nhưng cái tâm thọ hỷ đó nó không phải là cách cười mà bị động và dạ, yeah. bị động là ví dụ như uh, tự nhiên đó có người nào đó hỏi đó câu chuyện mà chúng ta nghe chúng ta buồn cười dạ cũng như uh, có một lần uh, chúng tôi uh, nghe một vị sư trong lúc đùa giỡn chơi bình thường anh em với nhau thì sư lại nhái cái giọng của buồn người cà lâm một điều đó họ nhái rất có duyên bản thân của chúng tôi thưa quý vị chúng tôi không có thích những cái vui đùa mà đem những cái khuyết tật của người khác để mình cười ví dụ cà lâm chẳng hạn à, nó rộng rồi chẳng hạn chứ tôi không có thích như vậy nhưng bởi vì vị đó diễn tả rất có duyên thịnh chúng tôi bật cười thì cái cười đó là cái cười bị động tại sao cười bị động là bởi vì bản thân của chúng tôi đó là người không có thích cái một một một cái điểm trong văn hóa Việt Nam là đem cái khuyết tật của người khác ra để làm trò cười nhưng mà chúng tôi vẫn bị động phải cười là bởi vì cái vị đó họ diễn nó quá đặc và dạ, yeah, quá đặc nó nó quá hay đi là phải cười thôi cái cười đó hoàn toàn là bị động chứ vị a la hán hoàn toàn không bao giờ có cái chuyện bị động như chúng ta đa số chúng ta cười là một trạng thái bị động quý vị nào muốn biết bị động như thế nào đó là à, tự nhiên có ai thọc quét quý vị hay là có ai mà cầu cái bàn chân quý vị, quý vị nhìn không nổi quý vị cười thì cái cười đó cũng là cười bị động chứ vì a la hán không có cười bị động cái tâm thoại chứ vì a la hán đối với phật toàn giác đó, là do chư vì còn giác luôn luôn mỉm cười bằng tâm hợp khí là do cái sự nhận thấy cái gì đó các ngày hoàn toàn chủ động các ngày không muốn cái cười bị động và một số các vị a hán uh, kinh văn cười bằng tâm lý trí thì do các ngày cười theo cái cái tình thân trong quá khứ dạ, tình thân trong quá khứ à, như vậy thôi chứ mình nhớ là khi mà chúng tôi ở gần ngày ờ, ngày trân bu luôn không bao giờ thấy chúng tôi thấy ngày cười hết nhưng mà có một lần uh, ngài dạy chúng tôi uh, đi lấy một cái uh, một cái tách và một cái tách nước mà sau đó chúng tôi biết rằng ngày cần cái tách để xúc miệng nhưng mà tại vì ngài nói tiếng miếng và không nói tiếng tiếng anh chúng tôi chỉ thấy nói tiếng anh với ngài thành ra chúng tôi không biết ngài muốn cái gì tại khi ngài đưa cái dấu dấu hiệu lên thì chúng tôi lại xuống bếp nói với người cư sĩ là ngày tăng vô luôn ngày cần một cái tô Thế chúng tôi cầm cái tô lên thì ngày mỉm cười ngày mỉm cười cái cười đó là hai người không hiểu nhau ngôn ngữ khác biệt là hiểu lầm với nhau nhưng mà cái cái đứng cười của ngài đó thì chúng tôi biết rằng cái cười do thói quen có những trường hợp mình gặp những cái chuyện mà uh, buồn cười thì mình cười thôi mà khi mình nói tới học trí trí ly trí đừng bao giờ hiểu rằng cái chữ ly trí ở đây có nghĩa là thiếu trí hay là một người uh, vô trí không phải vậy cái chữ ly trí là lúc đó không có cái trí tuệ đi đi kèm à, không có trí tuệ đi kèm ví dụ như ở trong đời sống, sống hàng ngày đó có những người rất là uyên bác hiểu biết một vị bác sĩ hay là một nhà ngôn ngữ học thông minh tuyệt vời nhưng mà đôi khi quét nhà hay làm cái chuyện gì đó không cần dùng đến cái trí tuệ đó thì các vị vẫn làm bằng cái tâm lý trí và dạ, tâm lý trí không phải là vô trí những quý vị nhớ nha tâm lý trí không phải là vô trí uh, đôi khi thưa quý vị ờ, đức phật có những câu hỏi là dạ, có những câu hỏi đối với uh, các vị thi giả ví dụ hồi nãy chúng tôi quý vị nghe câu chuyện là uh, ở ngoài có tiếng ồn ào đức phật hỏi trong gia đăng đa tại sao có những tiếng ồn ào như vậy thì tự nhiên mình nói rằng đức phật đâu cần hỏi ngài là phật cái ngày thông thiên quán địa uh, chuyện quá khứ hiện tại tương lai ngài biết ngài chỉ cần nghe tiếng động ngài biết tại sao hỏi nhưng không phải như vậy có khi chư phật và các đệ tử dùng tới năng lực của trí tuệ của thần thông có nhiều khi chuyện không đáng ngài không có không có dùng tới việc đó các ngài chỉ đơn giản là hỏi thôi nếu việc đó thành ra cái này là cái cũng hơi khó khó hiểu cho đời sống của chúng ta lắm và uh, chúng tôi uh, chúng tôi nhớ rằng rằng uh, uh, có một uh, một cái vị uh, rất giỏi về toán dạ rất giỏi về toán mà có một lần uh, đi đâu đó mà người ta thối tiền người ta thối thiếu thì cái người vợ mới cười đó là anh này anh là giáo sư toán và trong lúc ta thối tiền thối thiếu mà anh cũng để để ý thì Ờ, nếu nói ra ta mắc cỡ là giáo sư toán thì sao không nắm những con số thì chúng tôi nghe chuyện chúng tôi mới cười là có khi là giáo sư toán rất giỏi về toán nhưng mà uh, bất chợt ở trong lúc đó, đó người ta thối tiền mình cầm tiền chứ mình không có nghĩ không có nghĩ không có dùng tới nếu mà phải dùng tới trí tuệ để mà tính những con số thì bị tính tới đâu nữa chứ không, không phải là chỉ có mấy con số cộng trừ những chia đó thành ra cái này là cái mà về cái học trí và lý trí chúng ta cũng hiểu như vậy và rồi ờ, thứ vì cái cái vô trợ hữu trợ dạ yeah, vô trợ hữu trợ tức là uh, có những thứ các vị đó làm nhanh chóng làm liền có khi các vị uh, có chần chừ có chần chừ suy tư mà chúng tôi thấy rằng vị nào mà có đọc ở trong kinh đó có những trường hợp dạ, thí dụ như là đức phật ngài nhìn thấy chư tỳ kheo uh, đi từ xa về mà ờ, mang y tăng về lê bị mưa đậm ướt rất là nặng đề rất là khó khăn thì nếu mà thấy chương trình hay như vậy ngài mới nghĩ rằng uh, nên có cách để chư tăng nhẹ nhàng sau mùa ăn cư thể đi không về nhưng mà thấy vì ngày ban hành cái luật tiên liền là chư tỳ theo trong thời gian bao nhiêu đó có thể đi không cần mang thể tăng về lê thì ngài lại ngài lại quan sát chư phật trong quá khứ ngài thấy rằng các chư phật đều cho phép để thọ y ná sau mùa an cư và do cái thọ y ná nó chưa tăng được ờ, năm uh, cái ờ, năm uh, cái ờ, năm uh, cái quyền hay năm cái lợi ích và dạ, thì ngày xét về chư Phật quá khứ ngài mới ban hành về cái luật là quả báo y ná và tổ chức y Ikatina thì khi mà chúng ta đọc đoạn đó mà nếu chúng ta không có chúng ta không có không có hiểu rõ Phật pháp không đọc nhiều đó thì mình thấy những hơi kỳ sao mà đức phật ngài ờ, ngài là vị phật ngài có đủ trí tuệ ngài ban ban hành cái này ngài dạy cái kia ngài chế định cái nọ chứ tại sao ngài cần phải suy nghĩ về chư phật trong quá khứ nếu mà không không phải như vậy và dạ, không phải như vậy mà có những điều trong đời sống của đức phật ngài vẫn suy xét ngài vẫn suy xét ví dụ như cái tôn ngài trong lúc sau khi thành đạo rồi đó có một cái thời điểm mà ngài nhận thấy cái pháp mà ngài giác ngộ thật là thâm sâu vi diệu mà pháp này không dễ để dạy cho người khác thì ngài tự hỏi một câu rằng như vậy mình có nên đem pháp này để truyền bá cho chúng sanh không thì vừa cái nghĩ đó vừa thoáng trong đầu này ngài thì phẩm đi sám có tí hiện ra bạch đức phật là ở trong thế gian này có nhiều chúng sinh à, mắt ít lắm mù trần có thể nghe có thể là hồi có thể giác ngộ được và xin thỉnh Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh vì cái đại nguyện từ quá khứ xa xưa đều hoàn pháp độ đời thì câu chuyện mà phạm thiên tỉnh phật chuyển pháp luân đó, đó là một cái đại sự nhân duyên của chư phật khi đức thuyết pháp luôn luôn có người cầu tỉnh nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện đơn giản vì phạm thiên là hiểu hiểu hơn đức phật hiểu nhiều hơn đức phật không phải vậy không phải phạm thiên hiểu hơn đức phật tại lúc đó đức phật từ một cái nhìn vào sự thâm sâu của giáo pháp và bất chợt tự nhiên là cái câu hỏi người đặt ra là giáo pháp quả thật thâm sâu liệu mình có nên có nên giảng giáo pháp này đem giáo pháp giảng chúng sinh không thì phạm thế pháp có tí đọc được câu đó hiện đến đức phật thỉnh đức phật thuyết pháp nên chi có những cái suy xét mà nghi tạo vì nào đọc ở trong kinh đó, thì đức phật ngài có, có đề cập đến chuyện là nên chi vì theo sư tử là cái loại mà um, gọi là là loại vua của các loài thú trong rừng đó. nhưng mà con sư tử mỗi lần nó bắt một con mồi đó thì nó có cẩn trọng dạ yeah. và như lai cũng vậy à, như lai cái thuyết pháp thì chúng sanh có cẩn trọng chứ không phải là không không có không không có cẩn cẩn trọng dạ yeah. về điều này đôi khi chúng ta hiểu không tới tại sao có những việc mà không làm bằng phản xạ không làm nhanh chóng mà phải suy xét suy xét tại vì nó có những lý do để suy xét có những nhân viên để xem xét từ cái cái mà chúng ta gọi là vô trợ và hữu trợ ở trong ở trong cái tâm thái của một vị a la hán thì không nên hiểu theo cái ờ, cách hiểu bình thường của chúng ta là ờ, các ngài phải um, các ngài phải phải vận dụng trí não uh, suy nghĩ tới lui hay là do người khác tác động không phải vậy và nhiều lúc các ngài vẫn có cái trạng thái vô trợ hữu trợ đây là một chuyện rất là tế gì chúng tôi không muốn với phật tử khi mà học về tâm duy tắc giới tình hạo và những cái thọ hỷ thọ xã hợp trí ly trí vô trợ hữu trợ hiểu lầm đem cái hiểu bình thường của chúng ta để đánh giá chư vị a la hán đánh giá chư vị thanh tăng không không không phải như vậy chúng tôi có uh, biết có rất nhiều trường hợp trong đời sống mà con cái không hiểu đến nỗi cha mẹ uh, những người trẻ không hiểu nổi người già những người ngoài cuộc không hiểu người trong cuộc đừng nói chi đến chúng ta là phàm phu mà hiểu về cái tâm lượng của chư vị a la hán và hiểu rõ hơn nữa là về uh, đức phật uh, ờ, cảnh giới của đức phật là năng tư nghị do đó chúng ta đặc biệt phải hết sức là cẩn trọng đừng vội vã kết luận và chỉ có lắng nghe chỉ có tìm hiểu thì thưa quý vị đây là một vài điều à, chúng tôi chia sẻ với quý vị về tám 800 di tác dùng để tình thảo hôm nay và bây giờ thì quý vị quan nghĩ chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem coi ờ, ở trong lớp học chúng ta có vị giảng sư nào không nếu có thì chúng ta sẽ tình nguyện này thảo luận à, có vị nào thấy có vị nào không hả ôm thì có thì tập tự quyền thường tọa tự quyền ấy à, ờ, thường tọa có ở trước máy không nếu thì tội tự quyền nghe được thỉnh thưa tổ quan nghị trả lời cho cuộc thảo luận số 1 dạ thì tổ tự quyền à, đời sống hàng ngày chúng ta quen làm phước chúng ta tin vào nhân quả và chúng ta rất là tha thiết với chuyện làm chuyện được vui nhưng mà khi chúng ta nghe nói tâm duy tác là cái tâm của một vị a la hán khi sử dụng cho tất cả những cái sở hành và tâm nguyện a la hán thì hoàn toàn không có tạo nghiệp không có tạo quả của nghiệp thì phân tử nghe bị buồn quá mình tu á, thì đáng lẽ tới đó cái quả nó phải nhiều hơn cái quả phải lớn hơn chứ mình tu sao đến lúc mà cái tâm mình nó không còn uh, có cái tác động về nhân quả nữa nó như chẳng lẽ như cục đá làm rồi không được phước gì thì buồn quá thì uh, chúng ta tự nguyện có thể giải thích rằng tại sao cái tâm mà nó đã vượt ngoài cái tương tác nhân quả đó uh, nó lại là không phải đáng, đáng buồn đáng bi quan như chúng ta nghĩ không xin uh, kính thỉnh uh, tập tự quyền nam mô bích thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá cho con kính lễ đến hòa thượng nhất đẳng tinh Tọa minh hành đến đức từ tri để đức từ đức cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử về kinh bạch hòa thượng thì quả thật thì chúng sinh phàm phu á, khi mà có sự tu tập ờ, khi mà học hiểu Phật pháp hay làm các công đức phước lành thì họ luôn luôn muốn có cái kết quả muốn có một cái ừ, một cái phương hướng gì đó cho họ hứa hẹn cho họ một cảnh giới một cái một cái chuyện phước báo gì đó như thế này thế nọ đó là dựa trên cái ái tham ờ, cho nên làm mà nó có kết quả thì người ta rất ờ, hay hoặc có một phương trời gì đó chứ còn tự nhiên cho sanh về cổ này cho sanh về cổ kia thì nhìn thấy mình thấy nó nó, nó nó nó nó nó tích cực nhưng ngược lại mà nếu mà làm mà khi chúng ta nói sanh về à, tức là chúng ta để để chúng ta chấm dứt sanh tử khổ đau á, thì một trạng thái tịch tịch vắng lặng không có không có vui không có buồn không có À, có sầu khổ bởi vì chúng ta do chúng ta không hiểu thôi nó không hiểu nó không hiểu như thế nào ở cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn mà bước vượt qua cái sự buồn vui thì đó mới làm cái hạnh phúc nó vui ít mà nó khổ nhiều và đối với cái tinh thần của các vị a la hán nó vượt ngoài cái nhân quả nó vượt ngoài cái cái thiện ác nó vượt ngoài cái vui buồn tâm của các ngài nó tịch tịnh vắng lặng một cái trạng thái tâm đó mà thử nó thật rằng chúng ta không thể dễ dàng chúng ta bước vào và chúng ta phải tu tập hết sức là là là, là nhiều và đầy đủ chúng ta có đầy đủ cái dương lành pháp độ chúng ta mới mới, mới, mới thành tựu được à, quý vị biết mình cứ cứ luôn luôn muốn ăn một là ngọt hay là một đó là là lạc hay là mặn chúng ta cứ nghĩ rằng hay chúng ta ăn ngọt ăn mặn chúng ta sẽ thật ra ăn giống như nó không ngọt không mặn nó không cái gì cũng vậy đó nó bình thường nhất thì nó là không có bệnh hoạn cũng vậy trên cuộc đời này cái tâm nó không có vui có buồn thì đỡ phải phải đau khổ cuộc đời này giàu cho vui cũng vậy buồn cũng vậy mà vui buồn gì rồi cũng khổ giờ đi qua hết trơn thì chúng ta biết đó là một vị một cái tâm của một vị a la hán là như chúng nghe hòa thượng chúng ta vừa nghe hòa thượng đẳng nói đó là cái gia chích tác tâm tố hay tâm hạnh chỉ là một cái hành động chứ nó không gây là cái quả cái điều này nó đặc biệt cuộc đời này chúng ta trầm luân sanh tử biết bao đời và ngày hôm nay chúng ta đang được làm con người được tương đối cũng đủ ăn đủ mặc đủ sống thì chúng ta nghĩ ra, đây chúng ta tầm cầu chứ sự thật ra nếu chúng ta làm con thú thì sao đây nếu chúng ta làm một chúng sinh nhỏ bé thì sao đây thì chúng ta thấy đây là một điều mà chúng ta bởi vì chúng ta cứ nghĩ ngay cái cái cái, cái kiếp hiện tại của mình như thế này giờ mình mong cầu nếu à mình làm phước hay mình tu hành gì bây giờ mình về một cõi nào đó mà hưởng hoài không có có có có cái chuyện buồn không có cái chuyện uh, chuyện gì đau khổ hết thì kính thưa quý vị để đạt được một cái một cái trạng thái mà không vui không có nghĩa là sướng hoài mà không có buồn thì chúng ta đâu phải chúng ta chỉ làm phước có bao nhiêu bao nhiêu thời gian ờ, bao nhiêu có như là là vật chất như vậy là chúng ta cầu được đâu có đơn giản vậy mà chúng ta phải cái gì phải chúng ta bố thí cúng dường thì sanh thiên và khi chúng ta tu tập á, tu thiền nếu chúng ta tu thiền chỉ thì chúng ta chứng đắc thiền cũng sanh tử khổ đau nữa khi nào chúng ta tu tập thiền quán thì ngay khi đó thì chúng ta à, chúng ta quán niệm để chúng ta thấy được cái sự vô thường cái sự khổ não cái sự vô ngã của các pháp khi tựa thấy thấy được cái cái sự sanh sự diệt của cuộc đời này cuộc đời này là một dòng chảy của sanh diệt một dòng chảy của vô thường khổ não vô ngã mà biết bao nhiêu đời nay chúng ta đã trải qua trong hiện tại trong hiện tại này cũng vô thường khổ não vô ngã cái sự sinh diệt một cách liên tục thì nếu như một hành động một hành động nào đó mà chúng ta không còn không còn sinh tử khổ đau nữa thì chắc chắn rằng sanh thiên thì nó ít được cái điều kiện tốt thì nó ít mà điều kiện xấu thì nó nhiều thì chúng ta biết một hành động đó của chúng ta mà nó không để là một cái quả thì là một điều quá hết sức tốt đẹp nhưng điều điều nhưng cuộc đời này đâu có phải đơn giản như vậy được không phải chúng ta nói bằng cái miệng không phải chúng ta tốn dài dài ba ba ba ba tiếng hay dài ba ba ngày hay hoặc là à, dạy ra một cái thời gian gì ở trong một thời gian nhất định rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm tròn cái trách nhiệm đâu có đâu mà đó là một cái sự à, có một cái sự à, tích cực có một sự tinh tấn để chúng ta mới thành tựu được cho nên cái hành động tốt mà nó không năng tạo ra quả thì có đáng buồn không cái điều này không chẳng những không không đáng buồn mà quá vui cái gì cũng vậy chúng ta nếu một lực tác động hay một cái nhân khởi nó không phải là gây cái nhân mà nó chỉ là một cái hiện tượng bình thường nó như một hiện tượng bình thường trải qua nó như thế thôi vậy cho nên nếu như đứng được cái nhìn chúng ta chúng ta tu thì chúng ta biết rằng làm sao tâm chúng ta không động không sống nó bị vui bị buồn là tốt rồi hết cuộc đời có vui có buồn cũng vậy mà nếu như cái hành động của chúng ta mà nó đưa ra dầu cho kết quả tốt đi thì cũng là uh, kết quả mà mà may sao kết quả nhân thiên chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm các cái việc thiện rồi được sinh tiên rồi được sinh về cõi giới này nọ thì vân vân thì nếu như vậy thì chúng ta cho rằng chúng ta hạnh phúc nhưng nếu có đến một lúc đó thì nó cũng vô thường ở trong cõi đó chúng ta phải nhớ như vậy và vì vậy cho nên chúng ta phải phải tu tập để chấm dứt sinh tử khổ đau thì lúc đó đó một hành động nó không vui nó không cũng một cái hành động mà tạo ra một hành động tốt thì một hay một hành động tạo ra thì nó không làm cái gì cả cũng như bây giờ chúng ta biết chúng ta làm một một cái hành động tốt đó chính là một ý niệm tu tập thực hiện ba la mật thì không cần thiết ai phải khen chê mình đó. không cần thiết ai phải khen làm phước tâm mình nghĩ nghĩ tưởng là đủ rồi không cần ai phải khen cái chê gì. đây là cái điều rất tuyệt vời người ta bạn làm cái thầm lặng mà người ta thường nói nó nói câu tôi không cần người biết mình mình làm có trời biết đất biết à, cái câu này nó hay nè có nghĩa là cái gì đó là ba la mật đó. có nghĩa rằng phước báo sẽ ba la mật sẽ tạo dựng ờ, sẽ, sẽ tạo lập cho chúng ta thì đây chính là là cái điều chẳng những không đáng buồn mà là quá là tốt đẹp thì đây chính là cái câu thảo luận của chính con là vậy nếu có điều mà tục từ kính của đức hòa thượng nam một thầy giáo thương tòa tư quyền ờ, quan hỷ chia sẻ thêm cái kinh nghiệm đọc kinh điển của thương tòa khi mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, có nhiều khi chúng ta thấy đức phật rất khó có nhiều khi chúng ta thấy đức phật ngài à, làm việc này việc kia mà nó ngoài cái nó ngoài cái khả năng đánh giá của chúng ta ngoài khả năng hiểu của chúng ta thì chúng ta có thấy là khi mà mình còn nhỏ khi mới vào chùa mình đọc kinh có cảm nhận khác và bây giờ càng lớn lên càng đi sâu vào kinh điển nhiều thảo luận nhiều thì cái cái, cái cảm nhận của chúng ta nó khác thượng tọa có thấy như vậy không à, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại dạ nam mô bích thầy dạ dạ kính chào toàn thể đại chúng và cái điều nó quá khác kính bạch hòa thượng bởi vì <clears throat> sự thật ra mà nói hồi xưa nó nghe ngồi nghe đọc mấy cái chuyện bổn xanh hồi xưa thì thích đọc chuyện bổn xanh lắm đầu tiên nó nhỏ đó thì nghe đâu tin đó à. nhưng lớn lớn lên chút xíu ủa sao kỳ vậy là sao mà tự nhiên sao chuyện bố xanh sao nó giống chuyện thần thoại quá rồi đi học một chút xíu à, rồi rồi, rồi sau đó học về cái ngoại điển chút xíu thì cái thấy cũng kỳ kỳ ủa sao kỳ vậy thì, thì cũng có một cái cái cái, cái sự sự à, cái sự phân vân như điều mình tính nghĩa rằng Phật nói là chắc chắn phải đúng thôi chứ làm sao mà không đúng được nhưng niềm cái đó là một cái giải, lời giải chưa có có có có có có, uh, có sự suy nghĩ rồi vào sống trong một thời gian khi mà tiếp tục mà tu học nữa đó thì bắt đầu ờ, có cái cái cái sự tham gia trong cái việc mà thuyết giảng dạy rồi cái ngay cả thảo luận như thế này thì một ngày văn ôn võ luyện lại và cọ sát thực tế và cũng như cũng là đa văn quản kiến phải tầm cầu phải hiểu biết được với những người mà người ta có một tri kiến như vậy với những cái cái tin tức như vậy thì chúng ta hay hay suy nghĩ bằng một cái trí tuệ của chính mình để xét quán về về cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái việc của Phật nhưng cái điều đó chúng ta quá ngu si trong một cái lời nói của chính Ngài nó hoàn bị nó, nó hoàn thiện đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối nó, nó phù hợp quá khứ hiện tại vị lai cái chỗ này con thích nhất cái chỗ là quá khứ hiện tại vị lai tại sao không sai với quá khứ không đi khác với hiện tại và không không không có gì mà mà mà mà mà mà, mà không giống ở tương lai tương lai cũng như thế thì bây giờ chúng ta thấy ví dụ như bây giờ nói rằng à, con chim con người có thể có cái sự tương thông nói chuyện với con chim hay là con chó chúng ta nghe như vậy chúng ta nói phật nó à, dụ như tới gặp cái ông cái, cái, cái ông bá hộ keo kiệt cái phật này cười nó ta biết ngươi tại sao ngươi keo kiệt chi vì ngươi sinh thành chó giữ nhà đó hay giữ của đó hả thì chúng ta nghe nghe cái là chúng ta chớ giới của sự kỳ lại nhé nhưng đến khi bây giờ thì kính thưa quý vị chính có những câu chuyện mà à, mà khoa học luôn á mà báo chí cũng đăng có những con chó nó nó nó có có thể nó có thể làm giao dịch với người bằng mọi những cái cái cái cái cảm bằng những cái cái lời nói bằng những cái âm thanh hay là bằng những cái cái hành động của chính nó thì cũng vậy chúng ta biết á, đối với đức phật á, mà vị xuất gia chúng ta càng tu tập nếu chúng ta càng học phật pháp chúng ta càng càng tu tập á, thì chúng ta mới thấy được cái lời dạy của chính ngài nó thấm thía mà khi được như vậy thì chúng ta thấy rằng là phải nói rằng cái lời dạy của chính ngài và cái hành trạng đúng như cái hành trang cái hành trang đó để chúng ta cái gì chính đức phật ngài đã đã cho mình hết ngài đã đưa mình hết đó chính là những cái gì quả thật thì cũng như đức phật ngài nó chúng ta bị thương chúng sinh đây đây chính là cái gì cái ân đức cái bi đức của chính ngài thì một vị xuất gia cũng rất là nguy hiểm khi chúng ta không thật sự thấu suốt được về cái bi đức của chính ngài đối với đối với tất cả chúng sinh và trong đó có chúng ta và đối với cái cả vị xuất gia cũng đôi khi cũng quên rằng quên rằng những gì mà chúng ta đang có những gì mà chúng ta đang đang thụ hưởng đang có mặt ở đó là của Phật hết con thường nói chung hết luôn nó dẫu cho hòa thượng thượng tọa các vị tôn túc có lớn lao gì cũng vậy xin xin phép khép góc một chút xíu tức là chúng ta nói nhỏ tất cả là hưởng nhờ hương quả của Phật nhưng chúng ta khi chúng ta không hiểu được cái hương quả của Phật không cảm nhận được chính là hương quả của Phật chính là kết quả của của Phật thì quả thật thì thì ở đây có thể nói rằng là chúng ta sẽ khó bao giờ khó bao giờ khó bao giờ có thể cầm nắm được mang theo được những cái gì cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, à, cái hành trang mà, mà của Phật giao cho mình đó chính là người hiểu Phật cảm cảm được cái cái cái lời dạy của Phật đó chính là cái gì cũng như chính là cái giá trị buông bỏ ví dụ như vậy đi thì khi chúng ta thật sự buông bỏ chúng ta không còn bị ái chấp nhiều nhưng chúng ta vẫn còn tham nhưng ít chúng ta ít nhất là mình cũng cũng cảm nhận ít hơn ít hơn khi chúng ta chưa hiểu cũng như cái sự tập tu một ngày từ từ tu mà chúng ta cứ tập bỏ thí dụ bây giờ chúng ta tu tập về từ tâm hay tu tập về xả tâm bi tâm mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói tôi cũng làm tôi cũng hành động tôi cũng suy nghĩ với từ tâm à, với từ tâm không nói không làm với sân tâm và tôi sẽ không chấp thủ mong rằng tâm tôi sẽ không chấp thủ và khi mình chấp thủ mình biết mình chấp thủ là sai thì đó cũng là một phần chúng ta biết dựa theo quay về trên cái lời dạy của chính ngài rồi chúng ta sân rồi chúng ta bực bội chúng ta khó chịu hay chúng ta có những cái sự phẫn uất có những cái à, cái sự độc à, đột biến ở trong lòng chúng ta nó, nó nó suy nghĩ như thế này suy nghĩ như thế nọ thì chúng ta cũng nghĩ rằng à chúng ta đã đã đi đã bị phóng dật rồi đã bị cái cái cái sự ngự trị của à, của của các pháp ác rồi chứ quý vị biết đó chính là một điều như thế và khi chúng ta tu tập được thì ta càng hiểu về Đức Phật chúng ta mới càng kính ngài càng kính ngài thì chúng ta mới biết rằng thật sự may mắn chúng ta được được nếm một cái một được được sống trên mình được sống mình trong ở trong cái biện pháp được sống mình dưới cái lời dạy của chính ngài bởi vì quý vị thường thường chúng ta nhớ một điều chính vì chúng ta gặp Phật pháp chúng ta mới khởi cái tâm cái bi tâm khởi cái từ tâm cái bi tâm với cái thiện tâm chúng ta làm việc chúng ta làm các công đức chính vì có Phật cho nên ngài mới chỉ được cái nhân quả cho chính ta và chúng ta biết năng làm lành mà chúng ta mới đánh điều dữ gặp được Phật bởi vì chính chúng ta mới có cái gì mới có được với sự tu tập thiền định hay gặp được Phật chúng ta mới biết chữ giới gặp được Phật chúng ta mới biết được cái sự buông bỏ gặp được Phật chúng ta mới thấy rằng cuộc sống nhẹ nhàng nhất tức là phải biết những gì là phải biết quay về với cái nội tại của mình biết thương mình bởi vì cuộc sống này ngắn ngủi với thời gian của kiếp nhân sinh 60 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời chỉ là một phút chốc đi qua. Bởi vì vậy cho nên chúng ta cảm nhận là những cái lời dạy của chính Ngài qua từng trang kinh, qua từng những cái lời dạy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này đã đã làm cho đời mang vào cho đời đầy đủ tất cả. Ngài mang những cái hành trang, những dụng cụ đi xử lý cho chính Ngài, làm cho đời được tốt. Chính là bi đức trí đức và thành đức của chính Ngài đã, đã đưa cho đời một cách đầy đủ. Bây giờ chỉ có đời, có làm được. Chúng ta có cảm niệm hành trang của chính Ngài được hay không? Đó là do chính chúng ta. Chứ còn quả thật thì trên cái sự tu tập, rồi hỏi mỗi con người cũng có một cái có tính tự giác, có một cái sự hiểu biết riêng riêng ngay cả vị xuất gia cũng không cảm nhận được cái chuyện nói chi mà mà là một người bình thường mà đó chính là một vị đó không có hiếu tu không có mến tu không có tận tu thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ khó có thể cảm nhận được không có thể nhìn và hiểu và cảm được cái lời dạy của Phật cũng như là cái cái hành trang của chính ngài dạ thì kính bạch hòa thượng đây chính là những cái ý nghĩ của con là vậy nếu cô đi gì cảm ơn túc thì kính không thỉnh hòa thượng Sa thú, à, kính trân thưa tọa tự quyền với à, câu trả lời vừa rồi. Xin thỉnh thưa tòa trả lời một câu nữa và sau đó thì sẽ đúc kết chương trình hôm nay. thưa tọa tự quyền, à, khi mà chúng ta đề cập đến à, à, tâm của à, chư vị A-la-hán thì chúng ta thấy rằng mặc dù các ngài không có còn tạo những cái quả phúc nhân thiên nhưng mà như Đức Phật á, thì Ngài bỏ rất nhiều công sức để xây dựng ngôi nhà giáo Pháp, để hướng dẫn chúng sinh, để mang lại lợi lạc cho đời. Thì uh, nếu có một Phật tử hỏi thì tôi tự quyền rằng tại sao các ngài không còn tạo nhân quả trong ba cõi nữa mà các ngài phải tích cực làm những việc đó thì lý do gì? Xin thì tôi chỉ ờ, cho một lời giải về điểm này. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, dạ, kính ờ, chào đại chúng. À, quả thật thì ờ, cái à, cái cái việc làm của Đức Phật và các Bậc Thánh không có cái hậu, không có gây lại, không có để lại cái quả cho cho mình cái gì cả. Nhưng điều mà chúng ta như như đã nói đó, ở trên cái, cái bi tâm của các ngài dạ yeah. cái cái bi tâm nó nó chuyển và nó tải tải lớn để cho đời cũng vơi khổ cho những con người ít bụi trần cho những con người cầu và hiểu được cái nhân quả cầu và hiểu được cái sự tu tập bây giờ không nói đi về không nói về về về về về tinh thần của đức phật mà chúng ta chỉ nói nói trên một tinh thần của các vị các vị cao đồ các vị tôn túc thôi các ngài đã lớn tuổi các ngài đã bình hoạn mệt mỏi nhưng các ngài cũng vẫn có những cái gương thân giáo có những cái lời chỉ dạy cho những người đệ tử để mục đích làm gì mục đích làm cho Phật pháp được hưng thịnh để chúng sinh được lợi lạc lẽ ra các vị các vị đó cần phải có một cái, cái thời gian nghỉ ngơi nhưng bởi vì các vị đó biết rằng cái thời gian của các vị không còn thì thôi để lại được bao nhiêu thì để có nhiều lắm quý vị còn đối với các vị a la hán khi tuy các ngài không còn tạo cái nhân tạo cái nhân thiện bởi vì tâm của các vị đã tức là tâm tâm tố mà phi thiện phi bất thiện thì trên cái tinh thần này cái hành trạng của các ngài nó rất là khác biệt hơn tất cả chúng ta và trong cuộc đời này chúng ta nhớ có những con người thi ân mà không có cần cầu báo người ta mang tới lợi lạc cho mình người ta không cần báo có người bình thường đó chứ đừng nói chỉ là thánh thì chúng ta thấy cũng có điều đặc biệt thì đối với các bậc thánh thì nó lại là một điều đặc biệt hơn tức là không cần phải cầu không cần phải, phải kết quả bởi vì các ngài hiểu rõ cái kết quả đó chính là đau khổ cái kết quả đó chính là tiếp tục à, tái sanh tốt tiếp tục coi như là là phải khổ đau sanh tử nữa đây là một chuyện chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nữa các ngài muốn chúng ta cũng như như các ngài nếu như chúng ta chúng ta đi theo con đường của các ngài và đặc biệt tức là Đức Phật Ngài muốn chúng ta đi trên dấu chân, đi trên con đường Ngài đã đi qua. Đây là một một đây là một cái cái cái cái cái à, cái, cái, à, cái hành trạng của chính Ngài và cái tâm từ bi của chính Ngài rất là tốt đẹp. Và có thể nói rằng cái cái tinh thần đó đó chúng ta biết có những con người vào đời phục vụ vô tư chúng ta tạm mượn cái chữ vô tư thì đúng như vậy đó các vị a la hán đúng là vô tư không có tư hành động để tạo lại cái quả dị thục mà chỉ làm bằng một cái cái bi tâm làm bằng một cái bi tâm thấy chúng sinh đau khổ thấy chúng sinh còn khổ đau mà chúng ta biết là một tướng cướp là một gái là một cái cái cái cái cái cái cái, người gái giang hồ là một cái người nghèo khổ là một vị vua chúa là một người à, cao thật là cao thấp thật là thấp bé thật là bé ở trong ở trong cái cái cuộc đời vị trí của cuộc đời nếu như hữu duyên mà người đó có duyên lành có thể buông bỏ có duyên lành có thể thành tựu được chứng đắc được thì chính đức phật ngài ngài quả độ và cũng trong cuộc đời này chúng ta cũng nên nhớ có những con người nó hữu duyên với chính mình thì thôi cũng nên nếu chúng ta không được với các bậc thánh thôi thì cũng nên cũng nên giữ gìn cũng nên bảo vệ một cái thành quả đó với chỉ con người có duyên với mình mà chúng ta gọi ý như gọi là tri kỷ đó thì chúng ta cũng nên biết bảo vệ và trên tinh thần của các vị thánh a la hán và chính tinh thần đức phật đó, tất cả chúng sinh trong mắt của ngài nó, nó không có cái sự phân biệt và các ngài luôn luôn muốn chúng sinh không còn đau khổ nhưng cái điều đó đó các ngài muốn để chuyển hóa cho chính mình chứ không phải là những nguồn tinh thần những kinh điển kinh điển đại thừa cho rằng là tư tưởng đó là cũng như là khi nào mà mà mà như đức phật cũng như địa tạng cũng như là à, nói rằng cho phật địa tạng khi nào mà ta cứu hết chúng sinh ở, ở địa ngục chúng ta mới mới mới, mới thành phật mới niết bàn thì cái chuyện đó là cái chuyện nói như phim như thôi à, chứ còn làm sao mà mà tất cả chúng sinh mà là cho hết hết tận chúng sinh được cái tâm ở à, thí dụ như nó đọc cái câu chúng sinh vô biên thể nguyện độ nói câu nghe bằng cái tâm hãy hà như vậy nếu điều mình tự độ mình nên là còn khó đừng nói chuyện mà độ ai và chính mình tự độ mình xong rồi mình độ cho người mình giúp cho người thì cũng vậy cái tinh thần đó là một cái cái một cái cái cái cái cái à, cái điều mà làm vô tư lự làm mà không có à, có một cái à, người ta trả công trả quả gì cho mình cả thì đó mới là một cái cái điều đặc biệt ở trong cuộc đời trên nên mới gọi là thánh trên nên mới gọi là phật tại như vậy làm mà không cần người ta phải cảm ơn làm mà không cần phải hưởng quả nhân thiên tích cực gì cả và bởi vì sao vậy bởi vì khi mà còn quả nhân thiên thì còn sanh tử khổ đau hỡi tâm thiện khởi sanh thì quả thiện tâm bất thiện khởi sanh là chắc chắn quả bất thiện mà tâm thiện khởi sanh cũng chắc chắn có quả thiện cho nên các ngài không có không có quả phúc nhân thiên nhưng việc làm là vẫn làm à, bây giờ ví dụ như một cái người một người tỷ phú khi người ta có một số tiền quá lớn ngàn ngàn tỷ luôn nhưng nói rằng người ta tham để người ta tìm tiền có phải không không phải lúc đó còn gì nữa mà tham nhưng trên một quy trình một một một, một vận hành một cái vận hành của của công hay là của của của của của, của một cái cái cái cái, cái, cái xưởng của chính họ thử đi theo một quy trình cứ đi đi mãi đi mãi vậy và nó có thể đổi thay tích cực hơn đâu phải nhiều tiền rồi không không sản sinh ra tiền để dừng lại đâu thì cũng vậy đối với tâm của các vị thánh đối với các ngài thì các ngài đã diệt tận các ngài đã hoàn thiện về nhân quả các ngài hoàn thiện về thiện ác nhưng cái quy trình một cái một cái quy luật sống đó đó hay là một cái một cái vào đời của, của chính các ngài nó cũng không không có gì gọi là thay đổi khác đối với cuộc đời thì các ngài cũng hít thở các ngài cũng sinh sống các ngài cũng có sự giao tiếp nhưng tâm của ngài không bị dao động đó là sự thật chứ phải thành thánh rồi cái không ở với con người chính đức phật ngài độ đời mà các vị thánh các ngài còn đi khất thực để à, hoặc cái ngài đi thuyết hoặc là ai cần ngài thuyết giảng ngài cũng nói ra để cho người ta hiểu đây chính là một cái một cái cái cái cái, cái là hòa chung trong cái ở trong cái cõi giới hữu tình này mà chính là cái cõi người này thì các ngài cũng là một con người cái tinh thần vật lý của các ngài vẫn như tất cả chúng ta nó cũng có cái cái cái cái cái cái sự ăn rồi có cái sự bài tiết như chính chúng ta nhưng trong cái sử dụng của các ngài nó khác chúng ta là tâm của các ngài nó không có có bị cái ái nhiễm nó không có cái bị cái à, cái vừa lòng chứ không vừa lòng như chính chúng ta mà các ngài thì rất là nhẹ nhàng và vì vậy cho nên chính một chính một cái một không có sự trói buộc như vậy không có sự cột trói như vậy thì các ngài kính thưa quý vị các ngài dễ dàng vượt qua tất cả mọi cái mọi cái, cái cái bức tường một cái rào cản nó rất là đặc biệt hơn hơn hơn chính chúng ta ờ, chúng ta làm phải có phải có công mới có quả ờ, chúng ta làm phải có phải có được như thế này được như thế kia nhưng với các ngài thì các ngài làm bằng một việc vì, vì cái tâm đại bi mà không có không có quả gì cả và sự thật cũng như bây giờ chúng ta thấy chúng ta vô tình thôi hay là hữu tình gì đó mà chúng ta cúng dường mà ở đó vị đó chính là vị thánh vị đó chính là phật mà ngày xưa quý vị phật độc giác độc giác thôi hay là cái vị thánh thanh văn thôi ngay cả những người có giới đức trong sạch đó, những người chứng thiền mà chúng ta cúng dường chúng ta cũng phước lớn chứ đừng nói chi là các vị thánh thì chúng ta biết mình hội với các ngài cái sự hữu của các ngài nó là lợi lạc cho chính chúng ta thì cái sự hiện hữu của các ngài nó bình thường đó nhưng nó lợi lạc cho tất cả cho nên đây chính là một cái giá trị tích cực trong hành trạng của chính ngài nếu chúng ta coi phim tới điên chúng ta mới thấy cứ giúp ta đi người sẽ được cái tinh thần hay trong cuộc đời này đó mà trong cái chuyện những cái chuyện cổ tích đó, cứ giúp cho cái người nghèo khổ cứ giúp cho những cái người khổ đau đi thì quả nó cũng sẽ tới thế đây chính là một giá trị chỉ dạy cho con người là biết biết chia sẻ biết khởi lên bi tâm động tâm trước cái khổ của người của vật nội chỉ bao nhiêu đó thôi chứ đừng nói chi các ngài đối với các bậc thánh các ngài hiểu được chúng ta thiếu phước vô cùng cho nên các ngài quan tâm chăm sóc chúng ta nhớ như một lần đức phật muốn tế độ cho hai vợ chồng mà mà mà mà, mà ông bà la môn mà thì tích người manh khố che thân cũng vì vật quả sanh nhãn tiền đó. đó chúng ta thấy cái manh khố che thân thôi những điều mà đức phật này biết cái tâm của người này tốt cho nên dầu cho vua chúa quan quyền gì à, để cúng dường cho ngài thì không ngài muốn nhận cái cái sự cúng dường đó của hai hai bà la môn này ở trong cuộc đời này phải nói chúng ta may mắn chúng ta mới được khởi lên cái tâm thiện tâm để chúng ta làm các công đức chứ còn thường thì chúng ta là bằng một cái tâm hỗ trợ hay là bằng cái tâm vô trợ nhưng cái tâm vô trợ đó mà chúng ta hướng tâm tới tới cái quả thì dầu cho là vô trợ hỗ trợ hợp trí hay không hợp trí gì nhưng thiện tâm khởi lên là chúng ta quá tốt đẹp rồi đối với các vị thánh mà có mặt chúng ta chỉ có cái tâm cung kính thôi chúng ta cũng phước báo vô lượng công đức và chúng ta đảnh lễ các ngài và chúng ta cúng dường được thì còn nói gì nữa và, và chúng ta được các ngài giảng thuyết cho chúng ta nghe thì chắc chắn rằng nếu như chúng ta có duyên với các vị đó thì cho chúng ta dễ dàng dễ dàng cảm nhận hơn chúng ta thấy đi đây là một cái chuyện thật mà đối với người mà tu có cái tâm thật chúng ta gần chúng ta dễ chịu lắm có một kiến văn có một cái hiểu biết về Phật pháp chúng ta gần chúng ta rất là dễ chịu hơn là một sư một thầy mà ở đó mà chỉ là hiểu bái sám rồi chỉ là hiểu tức là, là tu hướng tâm về cúng kiến thờ phượng hết chuyện nhưng ở đó vì đó có thể chia sẻ cho ta nhắc cho ta biết cách phước biết cách nghe pháp biết cách tu biết cách chuyển hóa trong cuộc đời mình mình nói như vậy cho mình không dám chơi thầy sư nào hết nhưng điều mà đại khái là là nếu như ai chỉ cho mình bằng một cái lý tu thì mình rất là lần thai thì cũng vậy chứ đừng có nói chi mà chúng ta là chúng ta gần được chúng ta hiểu được và chúng ta thấy được một cái sự mát mẻ một cái sự từ bi một cái sự à, ban rãi một cái sự chấp nhận một cái mỗi chiếc có người thôi chúng ta thấy cái người đó một có một cái tâm có cái tâm xã có cái tâm từ có cái tâm bi có cái tâm buông xả không có chấp thủ không có giận hờn nhiều là chúng ta thấy thế chúng ta rất là rất là thích gần người và các bậc thánh các ngài biết được các ngài biết được nếu như chúng ta được gần đối với các ngài mà được cúng dường được lễ bái thì chúng ta được nhiều cái, cái, cái phúc lạc chính vì các ngài biết như vậy cho nên hành trạng các ngài giàu cho có như thế nào thì các ngài cũng cũng khởi lên cái bi tâm sẽ hoàng hóa độ sanh cho tới phút cuối cùng ở trong cuộc đời là như vậy còn có thể nói rằng à, tâm của, của người phạm chúng ta không thể nói nói nói với các bậc thánh được mình suy nghĩ chưa tới cho nên vì vậy mình cứ nghĩ rằng à, mình muốn mình muốn thí dụ giờ mình xong nếu mình chứng đạo chứng quả xong một cái ngồi mình an yên nghe nhưng không phải như vậy mà đối với một sứ mệnh như chúng ta thấy đức phật này rất là đặc biệt không bởi vì sao à, buổi sáng thì ngài đi trì bình có thực ha rồi xong rồi rồi buổi, buổi trưa à, rồi xong bắt đầu ờ, ngày bắt đầu à, thuyết pháp cho cho thích chúng rồi buổi tối bắt đầu ngày giáo giới các thầy tỷ cao rồi buổi khuya trả lời cho cho cho cho cho, cho, cho chư thiên thì có thể nói rằng là suốt cả cái ngày đêm đối với đức phật đều là ban rải đến cho chúng sinh những cái điều phúc lành tốt đẹp hết bởi vì cho nên mới gọi là đại bi mà Maha Karupika đại bi mà nhá dạ. con, con các vị thánh cũng là tâm đại bi luôn nha quý vị và tâm đại bi này chúng ta nhớ cái chữ bi này cái đại bi này cái sự thương xót mà vì vì gì vì là gây tạo một cái cái điều kiện chứ không gây cái nhân cho chúng sinh tạo một điều kiện để chúng sinh gây cái nhân thiện tốt chứ các ngài không gây nhân thiện và các ngài luôn luôn là coi như là tạo một cái con đường tạo cho mình một con đường đi giúp cho mình một cái ý niệm sống giúp cho mình biết buông bỏ giúp cho mình à, biết giảm bớt cái cái cái sự kiêu mạn à, biết bố thí biết định lễ biết cúng dường biết tôn trọng biết được nhân quả cái điều này là thật đối với đối với, với các vị thánh tâm của ngài nó đại bi lắm và chúng ta thấy bởi vì cho nên nó trong kinh gọi là dân kinh charatanang loke vichitamivitang uttaratanang thamaratanang sankaratanang các báu vật trong thế gian không có gì mà sánh bằng với tam bảo phật bảo pháp bảo tăng bảo bởi vì sao vậy bởi vì các báu vật có thể tìm được nhưng ba ngôi báo này không thể tìm được bằng tiền bằng của báo vật đó có tiền chúng ta chúng ta mua báo vật được nhưng ba cái ngôi bảo ngôi bảo này có tiền mua không được mà ba ngô bảo này phải có những cái thiện tâm phải có những cái phải có những thiện tâm phải có những cái cái, cái tâm cầu và tâm thiện thì chúng ta mới mới, mới, mới làm được chứ còn nếu như trường hợp mà không có tâm mà chúng ta nghĩ rằng có tiền thì sẽ làm được tất cả không ở đây trong tinh thần của Phật pháp cũng vậy ở trong một câu nhà của Phật pháp ấy, nó chuyển tải và bao trùm tất cả vô số con người vô số hạng chủng cao hạ trung mới cũ sang hèn nghèo giàu chức tước vua chúa quyền quý cao sang gì nhưng vào dòng chảy của Phật pháp thì bình đẳng như nhau chúng sinh thiện ác rõ ràng người trí tuệ thì được Phật nhớ rằng ai thân lành khẩu lành ý lành ta nói người đó là người tốt nếu ai ý niệm ác thân ác khẩu ác ý ác thì dầu cho đẳng cấp có cao sang quyền quý người đó cũng vẫn là người ác người đó nếu như thân khẩu lành khẩu lành ý lành thì người đó là hạnh lành và tánh hạnh cao cả dùng dùng dỗ quý còn nếu như người nào thân ác ý ác khẩu ác thì dầu cho là vua dầu cho là sức thân từ vua chúa sức thân từ quan quyền cháu chúa gì người đó là người ác người đó là giai cấp tệ hại sở hành hành động hết sức tệ hại thì chúng ta thấy ở trên cuộc đời chính chúng ta thấy có các vị có Phật cùng chư thánh hiền ở nhân thiên này thì an lành mà trong ở trong trong pháp quốc kinh dạy chúng ta nhớ làng mặt đây và núi rừng kia cùng thung lũng nọ lối về non cao bậc thánh trú nơi nào dân cư chúng ấy siết bao an lành thế đây sự xuất hiện của ngài tuy là không có tạo phúc tạo quả gì cho các ngài nhưng để là cái sự an lành hết sức cho nhiều cho người thì tại sao mà các ngài không không mang tới cái sự an lành cho người à đây chúng ta mới thấy rằng rất là tuyệt vời rất là đặc biệt cho nên cái hành trạng của các ngài một cách liên tục cho đến khi nào mà các ngài vô sanh tức các ngài mà coi như vô giới ý niết bàn tức là cuối cái ngày niết bàn là các ngày coi như là coi như là tạm biệt chúng ta gọi là à, gọi là dính biệt luôn tức là không bao giờ thấy lại được vĩnh viễn không bao giờ luôn là thở lại ở cõi giới này ở cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc này bao giờ nữa thì kính bạch hòa thượng con hiểu ý hòa thượng muốn con thảo luận câu hỏi này để vừa với cái thời gian và giờ này con kính cung thỉnh hòa lại hòa thượng quay trở lại để đúc các chương trình và kết thúc việc của cấp quân thỉnh của thượng nam mô thầy á xa thú kính trình à, thượng tôn tự quyền với à, ba cuộc thủ lực vừa rồi thưa quý vị à, chúng tôi muốn à, tiếp theo lời của thượng tôn quyền để nói về hai cái từ họ nghe thì gần giống nhau nhưng mà nó lại khác nhau đó là noi gương các bậc thánh và bậc trước các bậc thánh mặc dù mới nghe thì dễ giống nhau nhưng mà noi gương khác là bắt trước thí dụ như là ngài ca diếp cho dù ngài đã chứng thánh quả rồi ngài vẫn tiếp tục tu độ đà là một phương pháp tương đối là khắc kỷ để lập gương cho hậu thế chúng ta tu theo ngài là đúng nhưng mà nếu chúng ta bắt chước ngài thí dụ những cách ngài nói cách ngài quở trong nhà ananda và chúng ta bắt chước như vậy đó thì chúng ta cũng uh, la rầy người khác như là ngài la rầy đó, thì cái đó nó có vấn đề khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần uh, sư trưởng thì sư trưởng có hay nói là mình không phải là tây thi đừng bắt chước tây thi nhân mặt tức là người ta nói tây thi rất là đẹp khi mà tây thi uh, đau bụng á, nhân mặt thì nó lại đẹp hơn nhưng mà có người khác đó, họ nghe nói tây thi nhân mặt rất đẹp thì cũng bắt chước cái gì nhân mặt thành ra người ta nói xấu quá thì uh, chúng ta không phải là thánh có nhiều cái chúng ta không không nên bắt chước bậc thánh yeah. Dạ. cái bắt chước ở đây tức là mình không hiểu cái mục đích chính của sự tu tập của chúng ta là gì là đoạn tận phiền não chúng ta tu thì đi theo cái hành của các ngài nhưng mà đừng bao giờ đừng bao giờ bắt chước các ngài đồng thời ờ, chúng ta cũng có một ý nghĩa ờ, ở đây cũng cần đề cập đến là phần giáo Bắc truyền thì có cái hiện tượng gọi là bồ tát nghịch hành thế dự duyên hành trạng rất là kỳ quặc của ngài tế điên tăng hay hoặc giả là thiền sư nam truyền à, nam tuyền chẳng hạn nam truyền giết mèo nam truyền trảm yêu thì những điều đó không có trong phật giáo nam truyền tuy nhiên một số các vị à, thánh a la hán ở trong kinh tạng Pali đó, thì thỉnh thoảng các ngài còn dư sót một điều gọi là tiền khiên đặc điều này không có ở đức phật ví dụ như là có một vị a la hán khi ngài nói cái gì đó thì ngài hãy nói bằng cái giọng của cái cả của người cao với người thấp nó không nghe không được chiêm túng thì các vị khác được than phiền thì Đức Phật dạy rằng bởi vì vị đó rất là nhiều nhiều đời là sống uh, sanh làm người sống ở trong một cái một cái gia tộc lớn là một người trưởng tộc người lớn tại khi nói chuyện thì luôn luôn dùng cái cách nói của một người lớn một người có quyền nó tạo thành thói quen thì những trường hợp đó chúng ta nghe nói như vậy thì mình nói là các vị a la hán nói chuyện còn như vậy huống chi là mình <laughs> đừng còn chức <laughs> chúng ta không phải là a la hán và chúng ta không hưởng đương các các ngày nhưng mà uh, chúng ta cũng phải nôi gương một cách nào gọi là thích hợp xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Buddha Dharma ngày mai này thưa quý vị chúng ta sẽ có môn tứ ưng bộ và vị giảng sư là thượng tọa pháp tịnh kính đến lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử chúc tất cả một ngày an lành đêm an lành và xin nhắc quý vị là covid đang lây lan rất mạnh trở lại ở tại hoa kỳ nếu quý vị đang ở tại hoa kỳ thì cố gắng chú ý theo dõi và những khao ti nào ở nơi nào mà người ta khuyên chúng ta nên mang khẩu trang thì cố gắng giữ mang khẩu trang và bớt đi đến chỗ đông người bởi vì ngày nay đó vấn đề giãn cách xã hội không còn tốt như lúc trước rất dễ dàng để chúng ta uh, bị nhiễm Covid. Uh, cho dù mình đã chích ngừa rồi, bốn mũi cũng vậy, cũng cẩn thận và tốt. Chúng tất cả một ngày ăn lành, một đêm ăn lành là một thời gian. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có đức mái không thanh thủy ơi ờ, Dạ con đi ân sư Vậy là thanh thủy đức mái phải. Dạ cảm ơn cô Hoa Nguyệt Sa thú sa thú lành thai Con tôi nữ như Pháp cùng đại chúng đông râm Thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn giảng giải cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài